và thưa các anh chị an sẽ bắt đầu luôn bởi vì uh, một trong những nguyên tắc thành công đó chính là không chỉ hoãn được các anh chị làm ngay vậy thì an muốn hỏi các anh chị một số điều trước khi an bắt đầu chia sẻ đến các anh chị điều thứ nhất được các anh chị nào nếu như có ba điều sau đây nhưng mà trước hết là công việc sau đó là nghề nghiệp thì các anh chị sẽ chọn gì ạ chọn công việc hay chọn nghề nghiệp nào thưa các anh chị các anh chị chọn đi nếu chọn công việc các anh chị uh, sẽ giơ tay một ngón nếu các anh chị chọn nghề nghiệp các anh chị giơ hai ngón các anh chị chọn gì ạ à, công việc hay nghề nghiệp ạ à? à, như vậy là anh nhìn thấy rất nhiều các anh chị Phan Thị Hiên cũng giơ hai ngón đúng không rồi chỗ chị Nguyễn Thị Tới cũng hai ngón à, Phương Dung uh, Từ Sơn cũng hai ngón chắc chắn là các anh chị đều giơ hai ngón tay anh đang nhìn rất là kỹ các anh chị để tức là lấy cái cảm hứng từ những khuôn mặt rất là thân quen uh, bởi vì là chúng ta đã là những người anh em những người bạn của nhau đúng như vậy giữa công việc và nghề nghiệp chúng ta chọn nghề nghiệp và đó chính là lý do các anh chị đến với Daiichi Life đến với nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ an xin khẳng định lại với các anh chị bước chân vào ngành bảo hiểm nhân thọ không phải để làm một việc làm thêm mà làm làm nghề đàng hoàng thưa các anh chị đây là một nghề thực sự thưa các anh chị à, và các anh chị biết rằng là rõ ràng tư vấn bảo hiểm là một nghề bởi vì đã có luật kinh doanh bảo hiểm đã có hiệp hội bảo hiểm đã có cục quản lý giám sát bảo hiểm cho nên thực sự đó là nghề của chúng ta bởi vì những người làm việc những người đi tìm một công việc thì không nên đến với đại chỉ lại không nên đến với bảo hiểm nhân thọ phải là làm nghề các anh chị ạ nhưng mà bây giờ thưa các anh chị nếu như an hỏi một cái câu tiếp theo như thế này thì các anh chị sẽ chọn gì đó là giữa nghề nghiệp và sự nghiệp thì các anh chị lại chọn gì ạ nào bây giờ các anh chị chọn đi ạ giữa nghề nghiệp và sự nghiệp thì chọn gì đây à, bây giờ lại bắt đầu gì ạ à? nếu lúc nãy giờ hai ngón thì bây giờ giơ mấy ngón ạ à? giờ giơ mấy ngón đây à, công việc thì giơ một ngón nghề nghiệp thì giơ hai ngón bây giờ sự nghiệp sao ạ à? giơ ba ngón à, như vậy các anh chị lại giơ ba ngón tay để khẳng định rằng đó thân thùy trang này cũng giơ ba ngón đó chọn sự nghiệp Vậy cho hỏi các anh chị, mình đã có sự nghiệp tại đây Chi đây chưa? Có sự nghiệp chưa? Nếu chưa có thì lắc đầu, có rồi thì gật đầu ạ. Có chưa? À, rất nhiều cái gật đầu đúng không ạ? Đúng thưa các anh chị, hôm nay là toàn những các anh chị có sự nghiệp rồi. Bởi vì là gì ạ? Chúng ta bước chân vào đây Chi Lai mà chúng ta trở thành ở ờ, những tư vấn viên xuất sắc, trở thành MDRT. Chúng ta chỉ tập trung vào tư vấn cho khách hàng thì chúng ta có một nghề nghiệp là nghề tư vấn tài chính bảo hiểm nhưng các anh chị trở thành cấp quản lý trở thành trường nhóm rồi trở thành trường phòng các cấp quản lý từ cấp thấp đến cấp cao thì dù mình đang là cấp thấp thôi nhưng gì ạ đó cũng chính là sự nghiệp rồi các anh chị bởi vì nghề nghiệp là làm một mình còn sự nghiệp là phải có đồng đội thì mới là mới là sự nghiệp nếu như các anh chị xuất sắc trong nghề nghiệp thì các anh chị chỉ mang về doanh số và thu nhập cho cá nhân mình nhưng nếu các anh chị xây dựng sự nghiệp thì các anh chị phải có trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như là vinh dự giúp đỡ cho đồng đội của mình thành công. Và thưa các anh chị, người hạnh phúc là người giúp cho những người khác hạnh phúc. Giàu có không chỉ tính bằng số tiền về thu nhập cá nhân, mà giàu có còn được cộng là số tiền mà các anh chị hỗ trợ cho đội ngũ để họ có được thu nhập. Thì đó mới là sự giàu có. Và chắc chắn các anh chị gật đầu đồng ý với An điều này. Kiếm tiền cho mình là niềm vui, nhưng giúp người khác có tiền là niềm hạnh phúc. Vậy thì chọn gì ạ? Chọn niềm vui hay niềm hạnh phúc ạ? Chọn niềm vui hay niềm hạnh phúc? chọn cả hai đúng không vừa có tiền cho mình nhiều và vừa gì á giúp cho đồng đội mình có tiền thì rõ ràng thưa các anh chị một điều rất tuyệt vời là chúng ta bước chân vào ngành tư vấn bảo hiểm nhân thọ bước chân vào đây chi live chúng ta có cả hai cơ hội mà anh hay nói vui là hai tay hai súng bắn trúng cả hai các anh chị cơ hội thứ nhất đó chính là mình được làm nghề tư vấn tài chính bảo hiểm và cơ hội thứ hai đó chính là mình được phát triển sự nghiệp của mình tức là gây dựng doanh nghiệp gây dựng hệ thống của mình mở công ty riêng của mình tại Đài Trì Lai với thương hiệu Đài Trì Lai Việt Nam, Đài Trì Lai trên toàn cầu. Thưa các anh chị, như vậy đó chính là điều mà chúng ta đang cần phải tập trung nhiều hơn và chúng ta sẽ tìm những cái cách thức chúng ta phát triển sự nghiệp của mình tốt hơn tại Đài Trì Lai. Vậy thưa các anh chị, bây giờ cho anh hỏi thêm các anh chị điều này. Nào, thưa các anh chị, vậy thì muốn có sự nghiệp mình cần phải làm gì? Muốn có sự nghiệp cần phải làm gì? Nghề nghiệp thì một mình, nhưng mà sự nghiệp thì phải nhiều mình vậy thì muốn có sự nghiệp cần phải làm gì đây à, chắc chắn anh chị nghĩ ra rồi đó chính là mình cần phải phát triển được hệ thống của mình hệ thống của mình từ ít người cho đến nhiều người à, từ hệ thống nhỏ lên hệ thống vừa vừa và hệ thống lớn thì chúng ta mới có được sự nghiệp thưa các anh chị nghề nghiệp ấy thì nó sẽ không được lâu dài như sự nghiệp đâu thưa các anh chị các anh chị biết rồi chúng ta vẫn nói với nhau là nếu như mà mình đi một mình thì mình có thể đi nhanh nhưng mà đi với nhiều người thì mình có thể đi được cái quãng đường nó xa hơn nhưng mà ngày nay thì anh thấy rằng những anh chị nào mà đi một mình ấy thì có thể đi nhanh còn những anh chị nào mà đi với đồng đội thì vừa đi nhanh và vừa đi được xa thưa các anh chị chúng ta nhanh đạt được cái mục tiêu cuộc đời của mình hơn và chúng ta nhanh chóng thành công hơn thưa các anh chị cho nên là gì ạ à? chúng ta cần phải phát triển hệ thống và muốn phát triển được hệ thống thì chúng ta cần phải làm gì mỗi ngày như vậy điều mà chúng ta cần làm lúc này chúng ta biết rằng mục tiêu của chúng ta càng ngày càng nhiều doanh số của chúng ta phải càng ngày càng lớn vì thu nhập của chúng ta chúng ta mong muốn là thu nhập cao cho nên doanh số phải lớn và chỉ có hai cách thôi để chúng ta tăng doanh số không có cách nào khác chỉ có hai cách để tăng doanh số tăng doanh số cho cho nhóm của mình tăng doanh số cho phòng của mình cho hệ thống của mình chỉ có hai cách cách thứ nhất đó là tăng tỷ lệ hoạt động của tư vấn ờ, ờ, tăng cái số lượng hoạt động của tư vấn đó là cách thứ nhất à, như vậy muốn tăng được cái số lượng hoạt động của tư vấn thì phải tăng cái năng suất của mỗi tư vấn và thứ hai là phải tuyển những người mới được anh chị phải tuyển những người mới nếu như chúng ta không tuyển dụng những người mới dù chúng ta có những tư viên đang rất là tốt về năng suất nhưng các anh chị biết rồi một cái mỏ mà cứ khai thác mãi thì nó làm sao các anh chị một cái mỏ kể cả là có dồi dào về chữ lượng đó. Quảng Ninh là, là là đất than đúng không nào trước đây chúng ta nghĩ rằng là bao giờ cho khai thác hết gì ạ hết than ở Quảng Ninh nhưng mà khai thác mãi nó cũng gì ạ cũng vơi đi và dần dần cũng sẽ gì ạ sẽ cả à, cho nên là hiện nay thì Quảng Ninh đang phải gì à, định hướng phát triển ra những lĩnh vực mới những lĩnh vực khác thế cho nên thưa các anh chị tư vấn của chúng ta cũng vậy thôi nếu như chúng ta không tuyển những người mới chúng ta chỉ tập trung vào hỗ trợ những người hiện tại điều đó là cần thiết nhưng chắc chắn rồi cái nguồn khách hàng của họ nó cũng sẽ không thể mãi mãi được nó không thể mãi mãi được cho nên thưa các anh chị là gì ạ à? chúng ta một mặt cần phải tăng cái năng suất cá nhân nhưng một mặt phải tuyển dụng những người mới bởi vì người mới sẽ đem đến doanh số mới cho chúng ta đó là điều thứ nhất điều thứ hai thưa các anh chị là gì ạ à? để mà chúng ta tăng được cái năng suất tăng được cái doanh số của nhóm của phòng thì chúng ta cần phải nâng cao độ lớn hợp đồng đó là hai cách nhưng việc nâng cao độ lớn hợp đồng là câu chuyện của một cái buổi khác để chúng ta xem là chúng ta phải nâng cao độ lớn như thế nào còn hôm nay là câu chuyện chúng ta tập trung vào một công việc hết sức quan trọng đó chính là tuyển dụng để chúng ta tăng được số lượng hoạt động trong hệ thống và chúng ta tăng được doanh số của hệ thống nhưng thưa các anh chị chúng ta biết rằng ngày nay được gọi là thời đại gì ạ nào các anh chị thử cho ăn một đáp án đi ạ ngày nay được gọi là thời đại gì đấy thời đại công gì ạ à? công nghệ mấy chấm mấy chấm không ạ à? đưa ngón tay ạ à? mấy chấm à, các anh chị không cần phải nói đâu tắt mic đi là tốt nhất ạ à. chỉ cần tức là gì ạ à? dùng uh, cử chỉ thôi bốn bốn chấm gì ạ à? bốn chấm không bốn chấm không nghĩa là gì đơn giản là chúng ta sẽ vận dụng rất nhiều kỹ thuật số rất nhiều công nghệ vào trong hoạt động của mọi lĩnh vực nhưng thưa các anh chị 4.0 nó còn một nghĩa khác nữa đấy trong giấy số tự nhiên số 4 được đọc theo âm Hán Nôm là gì ạ? Là tứ đúng không? Và tứ là gần với chữ gì ạ? Chữ tử đúng không? Cho nên nhiều người không không thích mà chỉ thích gì ạ? Số mấy? Số 5 này, số mấy? Số 6 này, số 5 là sinh, số 6 là lộc và gì ạ? Số 8 là là phát cho nên 4.0 nó còn một nghĩa nữa đấy nếu như các anh chị không thức thời để sử dụng công nghệ thì 4 có nghĩa là tử tức là chết và 4.0 có nghĩa là chết chấm hết các anh chị Anh à, nói thật lòng đấy hiện nay đã đang có những anh chị các cấp quản lý mà không thức thời không sử dụng công nghệ những cái công nghệ hệ sinh thái công nghệ mà công ty mình xây dựng phát triển không sử dụng thì tự loại mình ra khỏi cuộc chơi chắc chắn Dai Chi cũng đã có những cái ứng dụng công nghệ cho các anh chị trong tư vấn trong phục vụ khách hàng và tới đây sẽ tiếp tục có những cái ứng dụng công nghệ để chúng ta quản lý hoạt động chúng ta quản lý hệ thống quản lý tương ờ, không ăn kẹo như thế đâu cho nên nếu như mà các anh chị không ứng dụng công nghệ thì 4.0 nó còn có một nghĩa nữa là chết chấm hết các anh chị chúng ta sẽ kết thúc sớm sự nghiệp của mình thì làm sao mà gắn bó dài lâu được thưa các anh chị cho nên là gì ạ à? thông qua chương trình ngày hôm nay thì anh biết rằng anh lê vũ duẩn cũng như các anh chị bd mong muốn chúng ta sẽ áp dụng được những công nghệ 4.0 thậm chí là gì ạ à? chúng ta tiến tới những công nghệ hiện đại hơn để chúng ta thành công hơn trong việc xây dựng hệ thống phát triển được hệ thống của mình vậy thì thưa các anh chị tuyển dụng online để gấp hai cơ hội là chủ đề mà hôm nay chúng ta nói đến gấp hai cơ hội có nghĩa là thế nào có nghĩa là chúng ta có thêm những cơ hội mới nữa và an tin rằng nó không chỉ gấp hai đâu mà nó còn có thể gấp nhiều lần lên tùy thuộc vào cái sự ứng dụng của các anh chị tùy thuộc vào cái sự nỗ lực của các anh chị thì không chỉ là gấp hai cơ hội mà thậm chí là đã có các anh chị các cấp quản lý sử dụng những cái hệ thống công nghệ để gấp nhiều lần cái cơ hội hơn đó chính là dùng những cái công nghệ như FaceTime với ứng viên của mình hay Zalo hình với ứng viên của mình hoặc là dùng những cái video để tuyển dụng đội ngũ nhưng vấn đề ở chỗ này thưa các anh chị trước hết ấy, chúng ta hãy nói đến những cách thức đơn giản đã đi bây giờ nếu như chúng ta gặp được ứng viên một cách trực tiếp thì điều đó là điều tốt rồi bởi vì không có gì mà thì là tốt hơn là chúng ta gặp trực tiếp tuy nhiên các anh chị phải nghĩ rằng là gì ạ à? không phải lúc nào mình cũng gặp được trực tiếp ứng viên đúng không nào không phải lúc nào mình cũng gặp được trực tiếp các anh chị nghĩ mà xem đấy thời gian vừa rồi chúng ta phải giãn cách xã hội và thậm chí hiện nay Hải Dương vẫn có một số địa điểm vẫn đang gì ạ à? vẫn giãn cách và chúng ta đang kỳ vọng rất nhiều chúng ta rất là tự hào là hiện nay Việt Nam chúng ta là thiên đường Mỹ không phải là thiên đường nước Anh không phải là thiên đường hiện nay ờ, và rất nhiều quốc gia không phải là thiên đường hiện nay hiện nay Việt Nam chúng ta vẫn là thiên đường thưa các anh chị chúng ta đang cảm thấy khá là an toàn phải nói rất là an toàn khi chúng ta đang được một cái sự bảo vệ một cái sự tức là gì ạ à? che chở của tức là gì ngành y tế của chính phủ cho người dân Việt Nam an toàn trong đại dịch. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào, tới đây ra sao, chúng ta mong là vẫn được an toàn, nhưng chắc chắn là chúng ta còn phải cẩn thận rất nhiều. Có thể Covid vẫn trở lại, có thể vẫn có những giãn cách xã hội tiếp theo và rất có thể chúng ta vẫn tiếp tục rất khó gặp khách hàng, rất khó gặp ứng viên. Cho nên chúng ta phải thức thời và chuyển hướng kết hợp giữa truyền thống đó là gặp được trực tiếp và khi không thể gặp được trực tiếp thì phải kết hợp với công nghệ đó là điều thứ nhất để chúng ta gì ạ à? giải quyết cái vấn đề là trong những cái lúc mà giãn cách xã hội chúng ta chưa gặp được không gặp được ứng viên thì mình phải dùng công nghệ cái điều thứ hai là tại sao lại cần dùng công nghệ thưa các anh chị đó là khi các anh chị muốn tuyển dụng một ứng viên các anh chị gặp một lần đã tuyển được chưa một lần tuyển được chưa chưa đúng không nào thậm chí phải gặp mấy lần này gặp hai lần gặp ba lần giống như khách hàng thôi để tư vấn được một hợp đồng thậm chí 5 lần 7 lượt vậy thì chúng ta phải nghĩ đến một cái hướng khác đó chính là tại sao mình không kết hợp là vừa online và vừa trực tiếp để chỉ cần gặp một lần thôi gặp ít thôi còn chúng ta phải sử dụng công nghệ hơn nữa thưa các anh chị việc sử dụng công nghệ sẽ tạo sự chủ động cho ứng viên hơn cho nên sẽ có rất nhiều những cái lợi ích khi mà chúng ta sử dụng công nghệ mà lát nữa an sẽ chia sẻ với anh bây giờ nào hãy tưởng tượng một chúng ta bắt họ chưa đừng có hỏi như thế nào để mà hút họ vào cái cuộc chuyện của mình à, có một ứng viên chúng ta phải hỏi như thế nào để thu hút thưa các anh chị các anh chị lưu ý rằng trong tư vấn khách hàng thì đừng bao giờ vội bán nếu như chúng ta chưa tạo dựng nhu cầu đó, đừng bao giờ vội bán nếu như chúng ta chưa tạo dựng nhu cầu cho khách hàng và trong tuyển dụng chúng ta cũng đừng bao giờ vội tuyển nếu như chúng ta chưa tạo được cái động lực cho ứng viên chúng ta chưa thu hút được ứng viên thì chúng ta đừng làm gì cả vậy thì chúng ta phải hút được ứng viên về phía câu chuyện của mình và hút thế nào thì cách tốt nhất là đặt câu hỏi để hút ứng viên vậy thì hỏi như thế nào đây cách tự hỏi rất ngắn cho hỏi các anh chị một chút nếu như các anh chị gặp gỡ một người thân một người quen rồi gặp gỡ một người thân một người quen đó đúng không thì cái câu hỏi đầu tiên các anh chị hỏi họ là gì ạ nào nếu như giả sử các anh chị gặp an này hạn một hôm nào đó các anh chị gặp an ở một cái địa điểm nào đó thì sẽ hỏi cái gì trước ạ nó hỏi là gì ạ ờ, xin chào dạo này ăn thế nào khỏe không công việc tốt không đúng không đó thì những cái câu hỏi đơn giản thế để mình hút nhau đã như vậy là kể cả với ứng viên cũng như vậy dù mình gặp trực tiếp hay là mình gặp online thì chúng ta cũng nên hỏi những cái câu hỏi rất đơn giản trước em dạo này công việc có tốt không đó cầm điện thoại nhắn hello em hay là gì ạ à? em xinh gái ơi đó hay chị đẹp ơi đó hay là ông anh phong độ của em ơi đó phải có một cái vài cái lời có cánh như vậy đã anh chị nhá ờ, không có gì ạ à, mất mát gì ờ, với những cái lời động viên khích lệ kể cả khách hàng hay là hay là ứng viên đó, để cho người ta vui đó. chúng ta mua bán cái gì vậy thôi nhiều lúc mình vào cửa hàng ấy mình chẳng định mua đâu nhưng mà cái cô bán hàng cô gì ạ à? dễ thương quá đúng không cô bán hàng cô vui tính quá à, ý chị bán hàng chị sởi lời quá chỉ là mình phấn khởi thế là mình mua vài món thế thôi đó thế cho nên là gì ạ à? trong tư vấn khách hàng cũng như thế và trong tuyển dụng cũng như vậy các anh chị ạ rồi khi mà chúng ta muốn thì làm cho ứng viên vui chúng ta gì ạ à? động viên họ vài câu à, thế cho nên là gì ạ à? mình gửi một cái tin nhắn em ơi à, em xinh đẹp ơi hoặc là người đẹp ơi đúng không dạo này công việc có tốt không đó thì cái câu hỏi này câu câu hỏi đầu tiên rất là dễ dàng nhưng mà câu hỏi này nó có chữ không cuối cùng là để chúng ta hướng đến là người ta sẽ nghe thấy cái chữ không và người ta trả lời là không tất nhiên mình phải tìm ứng viên đấy mình phải tìm cái ứng viên nào để mà mình tuyển cái vấn đề là như vậy An hỏi các anh chị câu này nha các anh chị có muốn An à, chia sẻ hướng dẫn các anh chị cái cách để chúng ta tuyển được ứng viên VIP không nào anh chị gật đầu ạ anh chị có muốn là An hướng dẫn các anh chị tuyển được ứng viên VIP không lắc đầu hay gật đầu đấy gật đấy ạ rồi ai cũng gật đầu vừa ngoái tay cho con vừa gật đầu cẩn thận nhé anh bình <laughs> ai cũng gật đầu <laughs> ai cũng gật đầu thưa các anh chị ăn không có cách nào đâu và tốt nhất là các anh chị đừng tuyển những người vip vì sao các anh chị biết không người ta đang thành công thì đừng tuyển người ta đừng bao giờ tuyển một người phi thường rồi sau này họ trở thành bất thường mà để sự nghiệp lâu dài ấy các anh chị chỉ cần nhắm đến những người rất là bình thường và tuyển họ vào hệ thống tuyển vào đây chi để giúp họ trở thành những người hơn mức độ bình thường thì chúng ta mới có sự thành công các anh chị ạ thì nếu như mà các anh chị cố đi tuyển những người là gì ạ rất thành công an có một cái câu chuyện như này có một lần có cái chị ờ, quản lý chị vào là gì ạ thầy ơi em có cái tay ứng viên vip lắm thầy giúp em cái cách nào để tuyển được hắn em bảo là gì ạ vip như thế nào ui đây là cái thằng cháu em nó làm chủ doanh nghiệp nó thành công lắm thầy ạ à thế à thế chị có biết thu nhập của anh ấy là bao nhiêu tháng không ui ôi thu nhập của nó phải ờ, năm bảy trăm triệu thậm chí cả tỷ một tháng thầy ạ nó vip lắm chứ nó mà vào hệ thống của em thì có khi là nó mang về doanh số cả tỷ một tháng à thế à thế thu nhập của anh ta từ 500 triệu đến cả tỷ một tháng à nhiều nhỉ chị bảo nhiều lắm thầy ạ thế à, em hỏi chị ấy, thì, thì thu nhập của chị bao nhiêu một tháng chị thì cứ đều đều khoảng ba bốn chục triệu một tháng thế này nhá em bảo chị chị đừng có dạy mà bén mảng đến gặp cái người đó bởi vì chị mà đến gặp cái người đó thì người ta tuyển luôn chị đấy thế cho nên là tốt nhất là đừng có bén mảng đến gặp họ các anh chị ạ các anh chị tưởng tượng ra được không vì người ta đang rất là thành công chúng ta tuyển làm sao được họ các anh chị nhớ nguyên tắc trong tuyển dụng là con quạ nó không thể tuyển được con gà và con gà không bao giờ tuyển được con chim công anh chị nhé nguyên tắc trong tuyển dụng ấy là đẳng cấp bên trên thì tuyển được cái đẳng cấp thấp hơn mình đó cho nên nếu mình là công thì mình tuyển được gà còn nếu mình là gà thì mình sẽ tuyển được con quạ ngược lại thì không đâu các anh chị ạ anh biết rồi các anh chị thì ít nhất là là một con gà hoa mơ đẹp là một con gà trống rất là đẹp đó thậm chí có nhiều anh chị đang tham gia này là công chứ không ai là quạ cả đâu thế nhưng mà anh chị phải hiểu rằng là để mà cái hệ thống của mình bền vững ấy thì mình đừng phải cố đi tuyển những người đang rất là siêu sao đang rất là gì thành công mà mình cố gắng nhắm xem các bạn nào mà các bạn là những người bình thường tất nhiên bất thường thì đừng có tuyển là những người bình thường thôi à, và mình thấy là họ có thể gặp gỡ khách hàng để chia sẻ để nói chuyện để tư vấn tài chính bảo hiểm được thì mình tuyển họ vào và phải nhắm xem cái người nào thu nhập của họ đang chưa thành công thì mình tuyển vào thì mình mới giúp cho họ họ đang thu nhập là 5 triệu một tháng mình giúp cho họ có thu nhập 10 triệu 15 triệu 30 triệu một tháng và giúp cho họ thay đổi cuộc đời tại Dai Chi Lai thì họ sẽ nhớ ơn mình suốt đời và sau này họ sẽ gắn bó lâu dài với mình tức là họ mang ơn mình thế cho nên em nói bổ sung thêm một chút để các anh chị xác định cái đối tượng mà mình tuyển dụng các anh chị đó. vậy thì mình cần phải nhắm những cái ứng viên mà cái công việc của họ đang tức là gì không được như mong đợi cái thu nhập trên của họ kia, lối dã trên kia đó. thì chúng ta mới thu hút được họ các anh chị ạ thế cho nên chúng ta nhắn một cái cái tin đúng không hoặc là kể cả gặp trực tiếp mình cũng hỏi cái câu này còn nếu online mình cũng nhắn một cái tin em ơi em xinh đẹp với chị ơi dạo này công việc có tốt không thế là ứng viên trả lời là gì ạ à? chán đời lắm chị ạ công việc của em không được tốt à, đấy là câu đầu tiên nhưng mà các anh chị ạ cũng có những người họ sẽ trả lời là công việc của em cũng ổn công việc của em cũng được à, vậy thì lúc này chúng ta cần hỏi cái câu thứ hai anh chị ạ đó là gì ạ thu nhập của em mà đã đáp ứng được mong đợi chưa hay là thu nhập của em có đáp ứng được mong đợi không thì cái điều này nó hay lắm các anh chị ạ những người nào mà ở cái câu trên ấy họ trả lời là công việc của em không tốt thì đương nhiên đến cái câu dưới câu thứ hai này họ cũng sẽ nào đáp ứng được mong đợi không thì họ lại bảo chưa chị ạ à, thu nhập vẫn chưa được như mong đợi đấy cho nên là bây giờ bắt đầu hai câu rồi thì chỉ cần đến câu thứ ba thôi đó là này chị bảo nếu mà có cơ hội để tăng thu nhập thì em bỏ luôn cái việc hiện đang làm hay là em sẽ làm cả hai kết hợp làm cả hai đó thì nếu như mà đó vẫn tiếp tục nhá online nhé vẫn tiếp tục online hoặc là FaceTime hoặc là gọi Zalo hình nhá ok em ơi thì nếu như nhá mà có một cái cơ hội à, để mà tăng thu nhập gấp 2 gấp 3 lần thu nhập hiện tại thì em sẽ bỏ luôn cái công việc em đang làm hay là em vẫn làm việc cũ và em kết hợp làm thêm việc mới theo anh chị họ sẽ chọn gì họ sẽ chọn bỏ luôn việc đang làm để đi theo mình làm bảo hiểm hay họ sẽ kết hợp làm cả hai nào các anh chị có thể giơ tay lên nếu kết đầu làm cả hai giơ hai ngón giúp cho hạn cảm ơn phương dung cảm ơn các anh chị à, thanh bình và các anh chị đã giơ ngón tay lên để, để biểu thị là họ sẽ chọn cả hai đúng như vậy chúng ta cũng không cần họ phải bỏ việc hiện tại đúng không bởi vì trong cái việc hiện tại của họ đang có khách hàng anh chị hiểu chưa trong cái công việc hiện tại họ đang làm cũng có ứng viên để tuyển cho nên là gì ạ à? cứ để là gì ạ à? chiến sĩ hoạt động trong uh, tức là gì? <laughs> gọi vui là trong lòng địch nha mình nhớ khách hàng không phải là địch nha hỏi nói vui là như vậy để tiếp tục khai thác để tiếp tục giúp đỡ cho những người đồng nghiệp của họ những người thân quen của họ có bảo hiểm thế cho nên là gì ạ à? ứng viên sẽ chọn là gì ạ ừ, em làm cả hai chị em không dám bỏ cái việc hiện tại đâu thì như vậy chúng ta đã thành công rồi các anh chị đã hút ứng viên rồi đấy cho nên là gì ạ gặp được trực tiếp cũng hỏi như vậy mà không gặp được trực tiếp thì cầm cái điện thoại online cũng nhắn cái tin hỏi như vậy đó thế thì đấy là cái cách thu hút rất là ngắn cái cách này gọi là cái cách là ba câu hỏi hỏi ba câu một em công việc dạo này có tốt không chán lắm chị ạ thế thu nhập đã đáp ứng được mong đợi chưa chưa đẹp đẹp lắm này thế nếu như mà có một cái cơ hội để tăng thu nhập nhá thì em bỏ luôn cái việc hiện tại để đi làm cái việc mới hay là em kết hợp làm cả hai tôi em không dám bỏ việc hiện tại đâu nếu mà làm được cả hai làm thêm thì em làm ok các anh chị lưu ý nhá không thể có cái chuyện tuyệt đối được mình không thể dùng cái cách này để đi hỏi năm người mình tuyển được cả năm nhưng mà ăn tin cái tỷ lệ mà hút ứng viên của chúng ta nó sẽ tốt hơn còn các anh chị đừng bao giờ tin bất cứ một ông thầy nào hay một diễn giả diễn thật nào mà người ta quảng cáo là gì ạ à? các anh chị mà học cái chương trình tuyển dụng của tôi ấy, thì gặp ai là tuyển được người đó vì ngày xưa không ai từ chối được tôi anh chị đừng bao giờ tin những người nói như vậy anh chị không có chuyện đó đâu kể cả siêu sao tuyển dụng ấy thì vẫn gì à? vẫn là gì à? vẫn thất bại là chuyện bình thường nhưng mà chúng ta phải học được cái từ thất bại của những người khác à, chúng ta đi tìm những cái người thành công và những người thành công là những người đã từng thất bại rất nhiều và họ sẽ dùng những cái thất bại của họ để giúp chúng ta tránh được cái thất bại tương tự đó chứ không có chuyện là là tìm được những cái người nào người ta gì siêu cao thủ đến mức là người ta tuyển được tất cả những người người ta gặp đâu không có chuyện đó nhưng mà cái cách thức vừa rồi để hỏi ba câu một em dạo này công việc tốt không không chị ạ thế thu nhập đáp ứng được mong đợi chưa chưa chị ạ này nếu có cơ hội mà gia tăng được thu nhập gấp hai gấp ba lần thì em bỏ luôn cái việc cũ hay là em kết hợp làm cả việc mới là cả hai việc chắc là em làm thêm chứ làm sao em bỏ được cái việc cũ đấy như thế chỉ cần là gì ạ gặp năm ứng viên online với năm ứng viên đúng không online nhắn tin chat chi với năm ứng viên đúng không Hồ Ngọc Hà sinh con một trai một gái song sinh cũng biết hết đúng không rồi là Nu Phước Thịnh như thế nào cũng biết hết à, rồi là Tuấn Hưng ra sao cũng biết hết Thu Phương về nước cách ly thế nào cũng biết hết đúng không ạ cho nên là đừng có nói là không có thời gian nhé chuyện của người khác thì giỏi lắm ngồi lướt phay lướt viết các thứ là buôn dưa lê buôn dưa chuột hàng mấy tiếng đồng hồ được nên đừng có nói là không có thời gian online để tuyển dụng <laughs> ưu tiên thời gian cho việc gì thì mình có thời gian cho việc đó các anh chị ạ nếu mình xác định là gì ạ mình phải xây dựng sự nghiệp của mình mình phát triển hệ thống của mình thì từ nay mình ưu tiên thời gian cho việc tuyển dụng nhiều hơn các anh chị nhá đồng ý thì gật cái đầu cái cho vui nào ok xin cảm ơn các anh các chị vậy thì đó là cái phương pháp hỏi ba câu rất ngắn ngoài cái phương pháp hỏi ba câu này thì hôm nay An chia sẻ thêm với các anh chị một cái phương pháp nữa để chúng ta thỉnh thoảng thay đổi một chút đó chính là với phương pháp thứ hai phương pháp này được gọi là phương pháp uh, gợi 5 điều và hỏi hai câu đó phương pháp gợi 5 điều nếu như cái cách mà hỏi ba câu vừa rồi chưa hút được ứng viên ấy thì An lại bắt đầu gợi ra 5 điều thế này thôi được rồi bây giờ nhá bởi vì lúc nãy ứng viên sẽ bảo là không em không đi làm bảo hiểm đâu em không thích làm bảo hiểm thôi được rồi không sao em không thích làm bảo hiểm thì anh sẽ chia sẻ với em cơ hội như thế này đó các anh chị nghe thầy An à, dùng rất nhiều cái từ xưng hô là em đúng không là em tức là anh gọi ứng viên là em anh mong các anh chị phải có xu hướng trẻ hóa đội ngũ các anh chị ạ phải trẻ hóa đội ngũ tức là cố gắng tuyển những người có độ tuổi sao ạ trẻ hơn mình thì nói thật mình làm anh làm chị của họ ấy thì mình mới dễ hướng dẫn họ đấy là điều thứ nhất các anh chị đồng ý không nào đó cái thứ hai ấy, là mình phải tuyển cái đội ngũ trẻ và cái đội ngũ trẻ thì nó có một cái động lực rất mạnh đó là động lực làm tiền nói thẳng như vậy các anh chị ạ tất nhiên làm tiền ở đây làm tiền một cái hợp pháp còn khi nào mà đến cái tuổi mà mình bắt đầu không thích kiếm tiền nữa ấy, là chúng ta không làm được kinh doanh đâu các anh chị ạ anh chị đồng ý không đó không thích kiếm tiền nữa bắt đầu là thấy tiền của mình nó cũng uh, ờ, có tấm món rồi tôi cũng hòm hòm rồi là bắt đầu là là là, tớ chả thích kiếm tiền đâu tớ nói thật tớ có vào đây chi gì để cho vui thôi <laughs> vui không có vào đâu vui ở nhà hay đi đi chùa đi đi đền mà vui vui thì vào đây chi vào đây chi phải có thu nhập to mới vui còn <laughs> vào đây chi để mà múa hát thì không có vào đi ra câu lạc bộ đấy nhưng mình về tuyển cái đội đội nó đang phải gì à, đang nuôi con nhỏ đội nó đang phải báo hiếu cho cha mẹ đội mà nó đang chưa xây được nhà đội nó chưa mua được xe à, cái gì đồng ý chưa thì nó mới có cái cái ước mơ cái khát vọng lớn à, cái động lực mạnh mẽ nhất đó là động lực kiếm tiền các anh chị ạ động lực làm giàu thì chúng ta mới tuyển được vào chứ nói thật là người ta nói phi thương bất phú muốn giàu có phải làm kinh doanh cho nên là những người nào muốn giàu có thì người ta làm kinh doanh thì mình mới tuyển những người muốn giàu có vào chứ còn thì đến cái tuổi nói thật các anh chị là gì không phải là chê các anh chị có tuổi đâu bởi vì ai thì cũng có tuổi thôi à, thế năm nay An 45 tuổi rồi là bắt đầu là cái gì ạ cái mong muốn kiếm nó cũng chẳng quan trọng nhưng mà đối với An tiền không quan trọng nhưng mà rất nhiều tiền thì quan trọng đấy nên <laughs> nhiều lúc vào nói thật với các anh chị là An chả cần tiền đâu nhưng mà An cần nhiều tiền được anh chị cho nên là xin nhắc lại là tại sao mình phải hướng đến cái việc mình tuyển cái đội ngũ trẻ hơn nhá vì họ có cái động lực rất là mạnh hơn nữa là họ là đàn em của mình ấy thì sau này mình mình mentor họ mình dẫn dắt họ ấy thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều về cả cái kinh nghiệm sống hay là kinh nghiệm làm việc của mình đó cho nên là mở ngoặt chia sẻ thêm một chút như vậy và mong muốn các anh chị là gì ạ trẻ hóa đội ngũ nhưng đừng trẻ quá à, cái độ tuổi mà đẹp nhất là tuyển theo các anh chị từ bao nhiêu đến bao nhiêu ạ giơ ngón tay lên bao nhiêu tuổi tầm 30 tuổi các anh chị nhé yeah. tầm 30 là tầm 30 đến tầm 45 thôi 15 năm vàng đấy. thậm chí là trong độ tuổi đẹp nhất là 30 đến 40 Đúng rồi. 10 năm vàng đẹp nhất 10 năm đó là cái 10 năm nói thật với anh chị là gì ạ rất máu lửa kiếm tiền rất máu lửa đó cái trách nhiệm tài chính nó đang nặng nề à, cho nên về tuyển nhớ là trẻ hóa đội ngũ đừng trẻ quá trẻ quá là thành trẻ trâu đấy mà bọn trẻ trâu là nó cũng chưa thiết kiếm tiền đâu nhé nó còn được bố mẹ cho ăn nhé tôi là chưa thiết kiếm tiền rồi nói thêm như vậy để các anh chị xác định cái đối tượng tuyển dụng vậy thì bây giờ ứng viên người ta chưa được thuyết phục bởi vì cái cái hỏi ba câu thì bây giờ an sẽ họ họ bảo là gì ạ à? rồi thôi em chả thích đi làm bảo hiểm thôi được rồi thì bây giờ anh không nói chuyện với em về bảo hiểm nữa bây giờ anh chia sẻ em cơ hội kinh doanh như thế này nhé một nghề này là nghề kinh doanh hợp pháp đó đó là cái nghề kinh doanh hợp pháp bảo hiểm hay chưa là chưa nói nhưng mà trước hết nó là nghề kinh doanh hợp pháp đã chứ anh không nói chuyện với em về một cái điều gì mà pháp luật cấm thì em là cái người đàng hoàng anh phải nói chuyện những cái nghề hợp pháp đó mình mình động viên mình khen ứng viên một câu đấy là điều thứ nhất điều thứ hai ấy, kinh doanh anh em yên tâm không cần phải góp tiền vốn còn cái chỗ nào ấy mà họ bảo em vào kinh doanh với họ ấy mà góp một ít vốn ấy đó, đó, vào kinh doanh là góp vốn ấy cái này có không anh chị có đúng không kinh doanh là phải góp vốn thì từ từ đừng quyết định vội bởi vì là gì ạ à? có khi bị lừa đấy. mà nhiều người mất tiền vì góp vốn rồi đó. cho nên là gì ạ à? kinh doanh với chị là kinh doanh kinh doanh với anh là kinh doanh không cần phải góp vốn đó là điều thứ hai điều thứ ba em yên tâm không phải quá vất vả đâu làm kinh doanh người ta vẫn hay nói thương trường là gì ạ à? thương trường là gì các anh chị chiến trường đúng bây giờ thương trường là pháp trường đấy. chứ <laughs> mà chiến trường đó thương trường là pháp trường bắt đầu như chơi ấy. Đó thế nhưng mà rõ ràng an nói lại nói thêm với các anh chị là cấp quản lý đấy nói thật nói uh, an nói các anh chị đừng giận chính các anh chị nhiều các anh chị còn đang kêu ca lắm nhiều các anh chị đang phàn nàn lắm vất vả quá mệt quá trời ơi sao áp lực thế này uh, nhiều các anh chị đang kêu mình mà kêu sau này con cháu mình nó còn kêu ác hơn mình nói chung là dồn từ nóc <laughs> dồn xuống gọi là thượng bất chính hạ tác loạn nên làm cấp quản lý là mình đừng có kêu kêu thì về nhà đóng cửa phòng lại mà kêu uh, ờ, chứ kêu kêu kêu kêu, kêu giữa văn phòng kêu giữa trước mặt uh, ứng viên với tư vấn viên của mình kêu cái gì mà kêu uh, anh chị kêu cái gì nói thật với các anh chị mình cứ thử xem là người ta đang kiếm 10 triệu 5 triệu uh, ở ngoài đường là vô cùng cực nhọc và vất vả nói thật nhiều công việc nhiều ngành nghề uh, các anh chị đồng ý không người ta kiếm chục triệu vô cùng vất vả các anh chị vào đây chi like các anh chị xem nói thật không có nghề nào là dễ dàng an cũng không bảo các anh chị là quá nhàn hạ nhưng mình xem đấy những cái cuộc gặp gỡ của mình với khách hàng chẳng qua là cái cuộc hẹn hò nói chuyện cho vui cố gắng mà tươi cười ăn mặc đẹp ngồi chỗ nắng hay ngồi chỗ mát ạ à? ngồi chỗ mát đúng không ngồi chỗ xấu hay ngồi chỗ đẹp ạ à? ngồi chỗ đẹp đúng không? nói chuyện trò vui thì cái gì đâu nên nói thật là gì ạ không quá vất vả đâu còn nhiều người người ta đang nói thật là đang đang cực nhọc đang đổ mồ hôi sôi nước mắt người ta kiếm từng đồng còn chúng ta nói thật là cái nghề này là cái nghề thanh lịch à, nói thật một cái nghề rất là thanh lịch một cái nghề kinh doanh lúc nào cũng gì ạ ăn mặc đẹp đó, ờ, lúc nào cũng đầu tóc ờ, bóng bẩy lúc nào cũng trang điểm son phấn đó. đẹp lắm và nếu muốn mát ấy, mua ô tô hết đi mà đi thiếu tiền thì ăn chỉ chỗ có tiền ra ngân hàng vay đầy ờ. cho nên là gì ạ chúng ta đừng có kêu ca thế cho nên là gì có một cái điều tiếp theo mình chia sẻ với ứng viên ấy Ờ, thường ứng viên người ta sợ kinh doanh vất vả thì mình phải chia sẻ với họ là em ơi em yên tâm là không quá vất vả đấy đây là điều thứ thứ ba và điều thứ tư ấy là gì nếu như mà em chưa muốn bỏ cái việc hiện đang làm thì em cứ kết hợp làm cả hai tức là kết hợp với việc hiện tại đấy và đặc biệt là dù là gì kinh doanh hợp pháp này không cần góp vốn này không quá vất vả kết hợp với việc hiện tại thế mà gì ạ à? mỗi tháng em có thêm cả chục triệu đấy đó thế thì có thêm bao nhiêu triệu mỗi tháng thì nó nó như thế này các anh chị cũng phải tức là gì linh hoạt một chút là nếu như cái ứng viên nào người ta đang thu nhập 3 4 triệu hay 5 triệu ấy thì mình đặt ra cái mục tiêu là mỗi tháng có thêm chục triệu là gấp 2 hay gấp 3 lần cái thu nhập hiện tại của họ rồi còn nếu mà mình đang đang đang tiếp cận ứng viên nào mà họ đang có thu nhập 10 triệu một tháng ở cái việc hiện tại ấy, thì mình phải nâng cái này lên là mỗi tháng em có thu nhập cả thêm cả ba bốn chục triệu đấy không đúng thôi các anh chị cái này rất là đúng bởi vì như thế này nhé nếu như ở công việc cũ mà người ta đang có thu nhập 5 triệu thì người ta không thể bằng cái đẳng cấp cái người công việc cũ mà đang thu nhập 10 triệu được cái người thu nhập cao ở công việc cũ họ sẽ có những cái mối quan hệ tốt hơn họ sẽ có thị trường rộng hơn thế cho nên người ta vào làm bảo hiểm người ta sẽ có cơ hội doanh số tốt hơn và thu nhập cao thu nhập cao hơn cái anh chị đó thế cho nên là trong bảo hiểm nó có một cái câu mà anh vẫn chia sẻ là thu nhập đẳng cấp là vì thế các anh chị ạ cái thu nhập nó thể hiện đẳng cấp gọi là thu nhập đẳng cấp đó thế cho nên là gì cái cái cái ý thứ năm là thu nhập thêm chục triệu hay thu nhập thêm trăm triệu mỗi tháng nó thật nếu như ứng viên đang ngồi trước mặt an là cái người mà đang có thu nhập 50 triệu một tháng ở cái công việc cũ người ta làm thì ăn sẵn sàng nói với họ là gì ạ bạn mà vào làm tài chính bảo hiểm thì ăn tin rằng bạn sẽ có thêm mỗi tháng thu nhập cả trăm triệu luôn đó là điều thực sự các anh chị đó thế cho nên là gì đây chính là cái phương pháp là là gợi năm điều gợi năm điều các anh chị sau đó mình mình hỏi hai câu à, câu thứ nhất là gì ạ à? nào em thấy sao chú ý nhá lúc này các anh chị nhớ đến một cái thủ pháp mà An vẫn hướng dẫn các anh chị trong cả tư vấn bán hàng đó là nhìn và gật đầu là em thấy sao đấy nghề kinh doanh hợp pháp này không cần phải góp vốn này không quá vất vả này em vẫn kết hợp làm với việc hiện tại mà gì ạ à? nâng được thu nhập của mình lên cả chục triệu mỗi tháng đấy em thấy sao khi chúng ta nói và hỏi những điều hợp lý chúng ta nhìn vào người đối diện để chúng ta gật nhẹ cái đầu thì xu hướng cái đầu họ cũng sẽ gì ạ à? đấy chỗ nhóm Nguyễn Thị tới là có bạn áo khoác đen đang gật đầu nhé <laughs> là người ta cũng sẽ gật đầu với anh chị và các bạn ạ à. đấy thế cái này là cái thủ pháp trong giao tiếp thôi em chịu khó về tập gật đầu nhá à, chịu khó nhìn vào trong gương ấy à, bảo ừ tôi vào làm đây chi trông xinh ghê nhỉ <laughs> nhìn gật đầu là cái đứa trong gương nó cũng phép vậy cái gật đầu đấy còn nếu mà mình gật đầu nó không gật đầu thì vứt cái gương nó ra bờ ao luôn cái gương, tẻo <laughs> rồi đây là một cái thủ thuật thôi anh chị nhá thế cho nên mình gợi năm điều đó xong mình nhìn ứng viên mình bảo là em thấy sao thế là gì ạ mình gật đầu ứng viên người ta cũng có xu hướng là ừ, em thấy thì nó cũng được <laughs> tất nhiên người ta lại đưa ra lý do này lý do khác nhưng mà mình đưa ra một cái câu như thế này để thúc đẩy họ này các anh chị khi mà chưa họ chưa kịp đưa ra lý do ấy thì mình hỏi thêm cái câu thứ hai gì ạ thế em muốn là gì ạ làm ngay hay em muốn tìm hiểu thêm đó thế em muốn làm ngay hay em muốn tìm hiểu thêm đó thì lúc này họ sẽ có xu hướng là là muốn tìm hiểu thêm các anh chị ạ tất nhiên có những người họ sẽ họ sẽ bảo ôi nếu cơ hội tốt thế thì em làm ngay đó thì tốt cái người nào mà nói làm ngay mình khen luôn bảo đấy cái người như em thì mới làm kinh doanh được tại vì làm kinh doanh là nó có thể có cái sự quyết đoán như thế à, mình khen là cái người có cái tố chất quyết đoán như em thì dễ thành công hơn mình khen để mà gì thúc đẩy người ta đăng ký cái lớp học càng sớm càng tốt còn người nào mà trần trừ người ta bảo tôi cứ từ từ từ từ, từ có gì để em gì á còn tính thêm để em còn suy nghĩ thì mình cũng đừng mình đừng có biếu môi mình che mà đúng cái, cái, cái, cái đồ nhát gan nhớ làm cái gì rồi mà cái người người ta đầu người ta bảo là để em tính thêm mình cũng lại phải khen nói thật với chị à, nói thật với, với em là chị chị thích cái người cẩn thận như em đó, làm cái gì nó phải chín chắn như thế à, em cứ tìm hiểu thêm nhưng mà gì ạ à? để em được tìm hiểu kỹ thì đây uh, em uh, cung cấp cái thông tin cá nhân của mình vào cái tờ từ từ từ form mẫu này tức là mình theo một cái mang theo cái tờ đăng ký gì đó của công ty cho mình à đó, hoặc là mình chế trong cái tờ đăng ký thông tin cá nhân của ứng viên thì cho họ đăng ký vào đó hoặc là nếu như online ấy, thì mình bảo em gửi cho chị những cái thông tin cá nhân như họ tên đầy đủ này ngày tháng năm sinh này email điện thoại này các cái thông tin cần thiết thì mình có thể là gì yêu cầu họ chụp cho chị là uh, mặt trước mặt sau gì ạ à? chứng minh nhân dân đó. để làm gì để có cái hội thảo nghề nghiệp thì chị đăng ký cho em vào tham dự hội thảo nghề nghiệp để mà mình được tìm hiểu thêm đó thì thì kể cả những người quyết định ngay hay những người trần trừ thì mình cũng phải lấy được cái thông tin anh chị ạ đó lấy được cái thông tin đó để mình tiếp tục mình thúc đẩy còn nếu như mà sau này mình không tuyển được họ vào thì ít nhất mình cũng có thông tin của họ để mà mình gì ạ dạ, <laughs> làm bản minh họa và mình chuyển sang để tư vấn giải pháp tài chính cho họ anh chị ạ đấy thế cho nên là gì ạ đây chính là cái phương pháp phương pháp thứ nhất là hỏi ba câu à, em giờ này công việc tốt không chán đời lắm chị ạ thế thu nhập đáp ứng được mong đợi chưa chưa chị ạ à? thế này nếu như mà có cơ hội để làm thêm tăng thu nhập thì em bỏ việc đang làm hay là làm cả hai Ui dồi, em không bỏ được cái việc cũ đâu em làm cả hai thì em làm đấy thế là chúng ta có thể thu hút được cái ứng viên đó rồi kể cả là gặp trực tiếp hoặc kể cả là online còn cái phương pháp thứ hai các anh chị mà anh vừa chia sẻ đó là gọi năm điều và hỏi hai câu à, như vậy là gì ạ dù là trực tiếp các anh chị nhé cái này các anh chị có thể áp dụng được cả cả gặp gặp à, gặp ứng viên trực tiếp đấy còn nếu không gặp được trực tiếp ấy thì mình phải online thế thì online thì mình không thể nào mà có nhiều thời gian mà mình trình bày dài dòng được cho nên mình phải dùng cái phương pháp rất là ngắn gọn đấy thôi các anh chị ạ đó rất là ngắn gọn thì online mà nhắn một cái tin dài như một tức là gì bài thơ gọi là như là câu chuyện kiều thì ai người ta ngồi người ta đọc hết đó, buồn ngủ luôn cho nên là gì ạ đó là những cái những cái technique gọi là những cái tip rất là tốt trong tuyển dụng để mà chúng ta hút được ứng viên và chúng ta có thể tận dụng được online các anh chị ạ tuy nhiên là gì đến đây chưa đủ các anh chị ạ đến đây chưa hề đủ bởi vì tại sao vì là gì ạ có những ứng viên người ta quyết định thì tất nhiên người ta quyết định rồi thì có cơ sở thôi nhưng mà chúng ta để mà chúng ta tức là gì ạ chắc hơn chốt chắc hơn ứng viên đó thì mình phải tiếp tục hoặc là có những ứng viên người ta trần trừ người ta bảo là để người ta tìm hiểu tìm hiểu thêm thì mình lại càng phải tiếp tục bằng phương pháp tiếp theo các anh chị ạ đó chính là nếu đã chốt được thì tiến hành các bước tiếp theo của quy trình tuyển dụng à, và chúng ta gì ạ có thêm những cái tư liệu có thêm những cái công nghệ có thêm những cái video để chúng ta giúp cho họ hiểu hơn về nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ à, còn nếu như mà chúng ta chưa chốt ứng viên thì các anh chị là gì chúng ta sẽ có một cái phương pháp nữa đó chính là chúng ta tiếp tục một cái gì ạ bước về mặt công nghệ đó là chúng ta thúc đẩy sự thay đổi của ứng viên bằng những cái video rất là ngắn gọn nhưng sẽ giúp cho ứng viên nhìn tại đài chi live và chúng ta giúp ứng viên giải tỏa những cái băn khoăn từ chối và thúc đẩy ứng viên quyết định sớm để tham dự lớp lớp học khởi nghiệp của đài chi live Được các anh chị vậy thì phương pháp này rất ngắn gọn xúc tích dễ dàng và rất công nghệ nào nếu các anh chị muốn thì an sẽ tiếp tục trang bị và chuyển giao cho anh chị cái phần công nghệ à, an đang chờ cái lắc đầu của anh chị đây nếu anh chị lắc đầu thì thôi an dừng ở đây à, Nguyễn Thị Hoa không biết là gật đầu hay lắc đầu đây thấy cười tươi lắm đó gật như mấy khâu <laughs> nào an đang nhìn xem đây nhưng chả thấy gật đầu thì cả chỉ thích cười không biết là cái gì đâu nào gật đầu nào gật đây lắc đây gật đây lắc nào lắc thì lắc đi đỡ mỏi cổ à, gật đầu đúng không gật vừa thôi gật nhiều quá tưởng ngủ gật ừ rồi dạ vâng. rất là vui khi mà nhìn thấy các anh chị và nhìn thấy nhau được tươi cười nhìn thấy nhau được an toàn như thế này là vui lắm rồi các anh chị nhất là trong cái giai đoạn hiện nay à, cố gắng giữ mình cố gắng là giữ gìn sức khỏe các anh chị ha à, cố gắng là chăm sóc bản thân chăm sóc gia đình của mình tranh thủ luyện tập thể dục thể thao một chút dù ở trong nhà vẫn có những động tác rất là tốt để luyện tập và nếu ra được ngoài trời thì rõ ràng là nó tốt hơn à, giữ gìn sức khỏe là điều rất là quan trọng để chúng ta có một cuộc sống cá nhân thú vị hơn và có sức khỏe chúng ta mới có thể thành công được hơn nữa có sức khỏe có tiền thì còn tiêu được có xài được chứ nếu mà <laughs> không có sức khỏe có tiền cũng buồn lắm tiền lúc đấy nó chỉ là tờ giấy polymer thôi anh chị ạ à, nên cố gắng giữ gìn sức khỏe này nhanh chóng là đẩy nhanh thu nhập để đạt được cái mục tiêu là gì ạ giàu rồi mà chưa già <laughs> chứ không có là già rồi mới giàu cũng chán đời lắm à, nói thêm câu chuyện vui là ăn có cái bác trông xe ở cái khu chung cư cũ ngày chưa ăn ở ấy cứ mỗi buổi sáng mà <laughs> xuống lấy xe bác lại vỗ vai bác bảo này chú An này cố gắng nhá là phải làm giàu phải giàu từ khi còn trẻ chứ đừng để già rồi mới giàu sao bác lại khuyên con như vậy bảo hãy rút kinh nghiệm từ bản thân tớ ngày xưa còn khỏe thì nghèo bây giờ giàu có nó teo mất rồi cho <laughs> nên là gì ạ à? phải phải giàu từ lúc còn trẻ thì phải ăn mới chơi mới nhìn mới ngắm được anh chị đồng ý chưa nào đó hơn nữa là phải làm giàu từ lúc còn trẻ thì cha mẹ mình vẫn còn mình còn dạ phụng dưỡng được con cái mình nó còn nhỏ mình mới chăm chút được cho nên là nâng cao thu nhập một cách hợp pháp càng nhanh càng tốt các anh chị ạ đó tốc độ già và mất đi của cha mẹ mình nó nhanh hơn tốc độ mình kiếm tiền tốc độ lớn lên và tốc độ con cái nó xa rời mình nó ở riêng cũng nhanh hơn tốc độ mình kiếm tiền à, tốc độ già của mình cũng nhanh hơn tốc độ mình kiếm tiền nên cố gắng tận dụng mọi cơ hội biến nguy thành cơ anh chị ạ trong thời gian này vẫn có rất nhiều cơ hội để chúng ta tuyển dụng đêm hôm qua an vẫn làm uh, hội thảo tuyển dụng online uh, cho tức là một số khu vực vẫn hàng nghìn ứng viên tham dự anh chị cho nên là tới đây cũng có thể chúng ta có những cái hội thảo online nữa cũng rất là tốt anh chị đó để chúng ta mời ứng viên online nhưng mà trước hết chúng ta đừng chờ đợi mà chúng ta phải chủ động đã vậy thì mình với tư cách một cấp quản lý một nhà tuyển dụng phát triển hệ thống của mình thì mình online như thế nào thì vừa rồi là anh hướng dẫn những cái câu nói những cái câu hỏi để mình online còn bây giờ nó công nghệ hơn đó chính là mình sẽ sử dụng một cái công nghệ gọi là công nghệ video tuyển dụng online à, và chúng ta đang nhìn thấy một cái hình ảnh của một nghệ sĩ tài hoa <laughs> rất đẹp trai đúng không đó chính là anh Lê Vũ Duẩn em xin phép được uh, mượn cái bộ video của một người rất là đẹp trai hào hoa người mẫu của Dai Chi Lai Ờ, để mà gì ạ à, minh họa cho các anh chị về cái công nghệ sử dụng video online để tuyển ứng viên à, à, từ các anh chị vậy thì chúng ta dùng video này như thế nào đây anh lấy giả sử nhé giả sử là chúng ta sử dụng video nhưng mà trước hết ấy, thì uh, anh xin điểm qua cho anh chị một số cái lợi ích khi mà chúng ta sử dụng video một cách rất là ngắn gọn đã tại sao mình cùng sử dụng video online thì một là đối với ứng viên mà mình chưa hẹn gặp được hoặc là người ta chưa sẵn sàng gặp mình thì mình phải online cái thứ hai ấy, là chúng ta mà đi gặp trực tiếp một lúc mình chỉ nói chuyện được với một ứng viên thôi một buổi sáng mình chỉ gặp được một ứng viên thôi hoặc là hai ứng viên là cùng nhưng nếu như mình online ấy, thì một lúc mình có thể online với nhiều người cho nên là gì nó tối ưu được thời gian và nó tiết kiệm chi phí nó giảm thiểu được công sức của chúng ta nói thật với anh chị là gì ạ à? chúng ta phải dùng mất quá nhiều công sức thì cũng không tốt đó, ờ, thành công làm sao nó nhàn hơn nó nhanh hơn và đặc biệt khi chúng ta dùng những cái video thì nó có tính khách quan hơn là chính những cái điều mình nói ra và công nghệ nó giúp chúng ta phát triển được thương hiệu nâng cao được uy tín và tính chuyên nghiệp của nhà tuyển dụng thế cho nên đây chính là cái cách tuyển dụng bằng video trước khi chúng ta gửi video để chia sẻ cho ứng viên thì mình cũng phải có một cái tin nhắn ví dụ như thế này anh Duẩn anh ờ, định tuyển một ờ, ứng viên tên là Phát chẳng hạn đó. thì anh mới nhắn một cái tin như thế này Phát ơi anh thấy em là người năng động lại chăm chỉ có chí tiến thủ đó. trước hết mình cứ phải khen một câu đã các anh chị ai cũng thế thôi đều thích khen à, Phát ơi anh thấy em là cái người năng động chăm chỉ lại có chí tiến thủ anh muốn e, anh muốn chia sẻ với em cơ hội này em xem à, em dành thời gian xem luôn để có quyết định sớm nhé rất tốt cho em đấy đó anh muốn là chia sẻ với em cơ hội này dành thời gian xem luôn sớm nhé đó. sẽ rất tốt cho em đấy đó, thế thì mình nhắn một cái tin như vậy nhắn một cái tin như vậy các anh chị không cần phải chép lại cái đoạn này đâu không cần phải chụp đâu bởi vì là gì ạ nếu các anh chị dùng video thì sẽ có một cái hướng dẫn rất là chi tiết các anh chị ạ sẽ được gửi cho các anh chị à, sẽ được gửi cho anh chị đó thế thì mình gửi một cái tin nhắn như vậy thì sau đó mình mới bắt đầu là gửi một cái video video ngắn thôi một cái video ngắn thôi đừng có quá dài cho ứng viên xem thì đây lấy thí dụ cái video đầu tiên mà mình gửi cho ứng viên đó là mình chia sẻ cho ứng viên những cái lợi ích của nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ thì sau đây an sẽ mời các anh chị xem cái video này cũng là một lần nữa để chính bản thân chúng ta hiểu được những cái lợi ích của nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ một cái hệ thống nhất thì mời các anh chị xem video ích của nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ bạn đang băn khoăn cân rồi an an muốn hỏi các anh chị an muốn hỏi anh chị trước xem là vừa rồi các anh chị có nghe được âm thanh video không nghe được chưa à, rồi anh chị nghe được thì thì thì thì cho an biết nhá bây giờ giờ an tiếng hơi an nhỏ thầy à. hơi nhỏ nào các anh chị nghe được chưa bây giờ nhá ăn cho kiểm tra lại này cho kiểm tra lại nhá anh an có thể tắt màn hình xe không à, bật lại được không ạ để cho mất đi anh chị nghe được âm thanh chưa lợi ích của người nghe được chưa bảo hiểm nhân thọ nghe được rồi rồi ạ à bạn đang băn khoăn cân nhắc à, xem rồi bây giờ anh có nên trở anh thành sẽ đi đầu nhá hay không anh sẽ stop xe này à, sau đó anh xe lại này à, ờ, host uh, ờ, cố gắng là khóa cái chức năng vẽ màn hình đi à, host cố gắng anh, anh, anh chia sẻ nên anh mới khóa được anh ạ bọn em không khóa rồi đây ok anh sẽ disable khóa rồi nha rồi như vậy bây giờ anh sẽ mời các anh chị xem cái đoạn video đầu tiên cái đoạn video này là để chúng ta chia sẻ cái lợi ích nghề nghiệp cho ứng viên đó. chia sẻ cái lợi ích nghề nghiệp cho ứng viên đó. lợi ích của nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ bạn đang băn khoăn cân nhắc xem có nên trở thành tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ hay không tôi sẽ chia sẻ với bạn những lợi ích rất thiết thực và ý nghĩa của nghề nghiệp này để rồi bạn quyết định. Thứ nhất, người tư vấn bảo hiểm nhân thọ thu nhập đẳng cấp là tư vấn viên bảo hiểm bạn thực hiện các hoạt động tư vấn cung cấp cho khách hàng sản phẩm dịch vụ của công ty bảo hiểm vì thế bạn được làm kinh doanh trong lĩnh vực tài chính có câu phi thương bất phú tư vấn bảo hiểm không phải góp vốn nhưng lợi nhuận thì lại rất cao hoa hồng lên đến 40% doanh số chưa tính các khoản tiền thưởng khác và hoa hồng tái tục những năm tiếp theo. Bạn tự đặt ra mức doanh thu mỗi tháng và phấn đấu để đạt được mà không bị ai kiềm chế. Vì thế, doanh thu nhiều thì thu nhập cao, không có một sự giới hạn nào cả. Nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ không chỉ đem lại cho bạn cơ hội thu nhập cao mà đẳng cấp của bạn còn được thể hiện rõ qua mức thu nhập hàng tháng, hàng năm. Nhiều người đã nâng thu nhập của mình lên gấp 5, gấp 10 lần so với thu nhập từ công việc trước đây khi bước chân vào nghề tư vấn bảo hiểm và chăm chỉ mỗi ngày. Thứ hai, nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ thăng tiến công bằng. Nếu như ở nhiều lĩnh vực khác, số lượng các cấp lãnh đạo quản lý bị hạn chế, thì điều đó lại là không giới hạn trong ngành tư vấn bảo hiểm. Mọi tiêu chuẩn thăng tiến được công khai rõ ràng, phổ biến rộng rãi và chính bạn là người tự hoạch định phát triển bản thân chứ không cần phải chờ đợi ai khác đưa cơ hội cho mình. Không bao giờ có sự phân biệt về giới tính, tuổi tác, thâm niên trong việc thăng tiến. Và bạn cũng không cần phải lo lắng đến các vấn đề như mối quan hệ hay chạy vạy gì để được thăng tiến nếu bạn là một tư vấn viên bảo hiểm. Tiến độ và cấp bậc hoàn toàn phụ thuộc vào sự nỗ lực của chính bạn. Thế nữa, bạn còn được hỗ trợ, giúp đỡ phát triển bởi chỉ khi bạn thăng tiến thì cấp quản lý của bạn mới tiếp tục thành công. Thứ ba, nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ phát triển lâu dài. Không ít người trước khi bước chân vào lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ e ngại một điều rằng con đường trước mắt họ sẽ không được bao lâu bởi họ đã từng thấy không ít người làm nghề tư vấn bảo hiểm chỉ được dăm bảy tháng hoặc vài ba năm rồi dừng bước. Thế nhưng thực tế thì bảo hiểm nhân thọ lại cho bạn cơ hội phát triển lâu dài theo ý muốn. Những người bỏ cuộc là do họ không tiếp tục làm và rất nhiều tư vấn viên, nhà quản lý đã gắn bó đến 10, 15 năm, thậm chí hơn 20 năm qua và đến nay họ vẫn đang tiếp tục thành công. Thị trường bảo hiểm tại Việt Nam có tiềm năng lớn hàng đầu thế giới bởi trên 90% dân số chưa có bảo hiểm nhân thọ và chỉ khi nào không còn trẻ em được sinh ra, khi nào hết rủi ro thì khi đó con người mới không cần đến bảo hiểm nữa. Dù công nghệ và người máy phát triển, nhưng không thể thay thế được vai trò người tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ. Bởi các giải pháp bảo hiểm nhân thọ không phải là những hàng hóa thông thường, không phải là những sản phẩm được sản xuất đồng loạt giống nhau. Đó là những giải pháp có tính cá nhân hóa riêng biệt mà lại vô hình và được thay đổi, điều chỉnh bất cứ khi nào. Nếu như nhiều công việc, ngành nghề khác, người lao động sẽ phải nghỉ hưu ở khoảng 60 tuổi, thì nghề tư vấn, quản lý trong ngành bảo hiểm, bạn cứ làm, cứ phát triển theo khả năng và mong muốn của bạn mà không có một giới hạn nào cả. Thứ tư, nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ gây dựng doanh nghiệp. Có được một công ty doanh nghiệp riêng là mơ ước của nhiều người, nhất là khi còn trẻ tuổi. Nhưng để khởi nghiệp và vững vàng thì không phải là câu chuyện đơn giản. Mỗi năm, có hàng vạn doanh nghiệp mới được thành lập và cũng hàng vạn doanh nghiệp phải giải thể bởi khó khăn về vốn, về thị trường, về sản phẩm và nhiều lý do khác nữa. Nhưng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bạn được tự do chủ động để gây dựng một hệ thống kinh doanh của riêng mình mà không cần phải lo đến giấy phép, tiền vốn, sản phẩm, công nghệ, quảng bá, đào tạo, lực lượng hỗ trợ. Tất cả đã có sẵn và đang chờ bạn quyết tâm, đam mê, nỗ lực. Bạn chỉ cần tập trung tuyển dụng đội ngũ, động viên thúc đẩy tư vấn viên gặp gỡ khách hàng để tạo nên doanh số. Còn mọi thủ tục, điều kiện khác, công ty bảo hiểm đảm nhiệm tất cả. Thứ năm, nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ, hành nghiệp nhân bản. Có câu, giàu có không chỉ, còn tính bằng số tiền bạn giúp người khác có. Thế nên, kiếm tiền cho mình là niềm vui, còn giúp người khác kiếm tiền là niềm hạnh phúc. Làm nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ, hàng ngày bạn giúp khách hàng bảo vệ thu nhập, tức là bảo vệ nguồn sống của gia đình họ. Bạn giúp khách hàng tiết kiệm thành công và đầu tư tiền bạc một cách chắc chắn nhất bạn giúp nhiều người vượt qua khó khăn về tài chính lúc ốm đau, bệnh tật và cả nếu sống lâu. Bạn giúp cho những người trụ cột chẳng may mất sớm, vẫn có tiền để lại chăm lo cho gia đình thân yêu, trọn vẹn được tình yêu và trách nhiệm. Nhiều tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ đã trở thành ân nhân của gia đình khách hàng. Bạn phát triển hệ thống trở thành cấp quản lý, có doanh nghiệp riêng và còn giúp cho nhiều người khác có nghề, có nghiệp, có thu nhập tốt có cuộc sống đủ đầy hơn. Một điều rất đặc biệt, cho dù thu nhập của bạn và đồng nghiệp có thể lên đến cả trăm triệu, thậm chí cao hơn mỗi tháng, nhưng khách hàng vẫn được hưởng nhiều quyền lợi tốt bởi phần lớn lợi nhuận đầu tư là để chi trả cho khách hàng khi đáo hạn hoặc bồi thường rủi ro, sao cho số tiền khách hàng nhận về luôn nhiều hơn số tiền khách hàng đã đóng góp. Người tư vấn bảo hiểm nhân thọ là một nghề giúp khách hàng tích tiểu thành đại góp gió thành bão và nếu lỡ rông tố cuộc đời ập đến thì khách hàng được nhận cả một số tiền lớn cho dù mới đóng vào bảo hiểm một số tiền nhỏ. Đó là một trong những nghề nghiệp mang lại lợi lạc cho cuộc đời, một nghề nghiệp nhân bản góp phần cho đời người thêm bình an và thanh thản. Đầu ờ, thưa các anh chị, à, như vậy là các anh chị đã dành thời gian xem một cái video đầu tiên để chúng ta sử dụng trong tuyển dụng online. Thì thông qua cái video này các anh chị, mình sẽ thấy được rằng là mình chỉ cần gửi cho ứng viên một cái video thôi. Thì nó giống như là mình đã đến trực tiếp để chia sẻ cho họ những cái lợi ích của nghề tư vấn tài chính bảo hiểm. Nó cũng giống như là việc chúng ta mời ứng viên đến dự một cái hội thảo để ứng viên nghe được cái lợi ích ý nghĩa của nghề tư vấn bảo hiểm rất ngắn gọn rất rõ ràng và đó chính là năm lợi ích của nghề tư vấn tài chính bảo hiểm các anh chị ạ như vậy là thưa các anh chị là cái video vừa rồi ấy, thì khi mà gửi đến cho ứng viên là gì ạ có cái hình ảnh của mình đó là cấp quản lý có họ tên có số điện thoại và trong suốt quá trình cái video đó diễn ra thì vẫn có cái hình ảnh thương hiệu riêng của mình và khi mà kết thúc cái video vừa rồi các anh chị nhìn thấy đúng không đó chính là đề được gì ạ tư vấn hoạch định các giải pháp tài chính nhưng mà ở đây là không đúng đâu các anh chị nha cái này là an an nhận an nhận là là cái bên video làm của an là chỗ này là làm chưa đúng cái chỗ này không mai an phải yêu cầu sửa luôn các anh chị cái dòng này là các bạn để nhầm là cái video nhầm cái video của của của tư vấn khách hàng còn cái video của nhà tuyển dụng cái câu này phải là để được hợp tác phát triển sự nghiệp trong nghề tư vấn tài chính bảo hiểm xin mời liên hệ ở nhà tuyển dụng đấy các anh chị các anh chị nhìn thấy không nhìn thấy màn hình không đó. đó chỗ này là là không phải để được tư vấn hoạch định các giải pháp tài chính đâu nhé mà chỗ này sẽ phải là để được hợp tác phát triển uh, phát triển uh, nghề tư vấn tài chính bảo hiểm phát triển sự nghiệp thì xin mời liên hệ bắt đầu dưới là nhà tuyển dụng hay là cấp quản lý họ tên gì đó, đó. cái này các anh chị yên tâm như vậy là là an phát hiện ra rồi là các bạn làm video là là là có cái sơ suất là chưa sửa ở cái này tức là các bạn sử dụng cái mẫu từ cái video tư vấn khách hàng các bạn chưa kịp sửa cái này anh phát hiện ra và anh anh thông báo với anh chị luôn là anh sẽ đề nghị các bạn sửa lại cho anh Lê Vũ Duẩn cái bộ làm mẫu cho anh Duẩn cái bộ này người mẫu chưa chắc đã đẹp bằng người thật đâu các anh chị ạ <laughs> cho nên là cái quan trọng là anh phát hiện ra và anh sẽ đề nghị các bạn đấy làm nếu như làm cho các anh chị thì phải sửa cho nó đúng vì thế nào ok anh chị yên tâm nhé rồi như vậy là chỗ này nó sẽ là để được hợp tác phát triển đó. trong nghề tư vấn tài chính bảo hiểm xin mời liên hệ đó, sau đó công ty này sau đó là chức danh của mình là nhà tuyển dụng này có thể là gì ạ à? trường phòng này đúng không rồi là họ tên của mình số điện thoại và email đó thế thì kết thúc cái video là như vậy thì như vậy chúng ta xong cái video đầu tiên là cái video tức là gì ạ chia sẻ về lợi ích của nghề tư vấn bởi nhân thọ thì lúc này ứng viên xem xong rồi ứng viên xem xong rồi chúng ta đừng có lo là ứng viên không xem các anh chị nhé bởi vì có những anh chị bắt đầu đưa ra câu hỏi thắc mắc là không biết là mình gửi như thế cho nó nó có xem không thì anh chị phải nghĩ như thế này có khi mình đến gặp người ta chưa chắc đã gặp được đúng chưa nào ok cái thứ hai có khi mình đến nhìn thấy hắn mà hắn còn không tiếp mình nữa có nào <laughs> hắn chạm mặt đọc gì đó thế là mình phải về cho nên cái việc mình gửi video cho họ ok cũng có thể họ chưa xem nhưng cái video còn lưu ở trên đó thì rồi có lúc họ sẽ gì ạ sẽ xem hơn nữa này nếu như mình đến trực tiếp ấy họ chỉ gặp mình được một lần thôi mình nói họ nghe tay phải khi lọt qua tay trái nhưng mà mình gửi một cái video này họ xem không phải là một <laughs> lần mà có thể còn xem gì ạ năm lần đó và họ nếu họ thích họ còn lưu lại trên máy để họ xem lại đó và họ còn chia sẻ cho người nhà người thân của họ về cái lợi ích của nghề tư vấn bảo hiểm thế cho nên là gì ạ à? các anh chị đừng có lo là người ta, người ta xem hay không mình chưa gửi mình đã sợ người ta không xem rồi thì chúng ta sẽ thất bại mình cứ gửi đi cái việc chúng ta gửi video này nó chính là cái việc chúng ta gieo mà gieo một thời gian thì mới có gì ạ à? có mà gặt được đấy thế cho nên mình gửi xong rồi thì nếu họ xem luôn rồi hoặc là khi chúng ta thấy họ xem rồi thì mình bắt đầu là gì ạ à? gửi một cái tin nhắn để chốt thử chốt tuyển dụng lần thứ nhất ví dụ như thế này gửi cái tin nhắn anh tin là Phát đã thấy được cơ hội và quyết định em sẽ tham dự khóa huấn luyện đầu tháng luôn nhé hay khóa giữa tháng đó ví dụ mình đang bắt đầu là gì ạ à? tuyển dụng ứng viên uh, cho tháng 3 này chẳng hạn thì nếu như mà có cái lớp một cái lớp là gì ạ à? giữa tháng hoặc một cái lớp gần cuối tháng thì mình phải thay đổi là em tham dự cái lớp học giữa tháng luôn hay là để cái lớp tức là gì ạ à? cuối tháng còn nếu như mình đang chuẩn bị tuyển cho cái lớp đầu tháng tư thì mình phải hỏi là em tham dự lớp đầu tháng tư luôn nhé hay là chờ giữa tháng tư tức là mình hỏi như vậy để cho người ta lựa chọn hoặc một cái câu chốt nào đó tương tự ví dụ như cái, cái câu chốt là gì à, chắc là em đã xem rồi và em sẽ quyết định vậy thì em sẽ tham dự lớp huấn luyện một mình hay là em sẽ có muốn có thêm bạn bè tham dự cùng đó và như vậy nếu như người ta bảo ôi thì em đi một mình em hơi ngại chắc là em rủ thêm mấy đứa bạn của em thì tốt quá ok thế thì uh, em giới thiệu để chị sẽ tiếp xúc với các bạn và chị sẽ kết nối để đi học cùng với em nhưng mà chúng ta cũng chẳng cần như thế đâu mình hỏi là gì ạ à? em muốn đi học một mình hay là muốn có bạn bè học cùng mình chỉ cần họ trả lời là gì ạ à? thôi em đi một mình đã đúng không mình chỉ cần thế thôi à, thế nên là phải có một cái câu gì đó để chốt chứ nếu mà mình gửi video xong xong mình cứ ngồi mình ngáp rồi mình chờ thì chả có con ruồi nó bay qua anh chị ạ cuộc đời này nếu như cứ ngồi chờ đợi các anh chị cứ ngồi há miệng chờ đợi này thì trên trời có hai thứ rơi xuống thì trên trời thôi biết hai thứ gì chưa nếu chưa biết thì hỏi người khác có hai ờ, một là nước lã còn hai là cái gì đó tự nghĩ tiếp nên là mình phải chốt thử một cái câu chốt nào đó mà thí dụ như anh vừa chốt như vậy thì năm ăn năm thua đi đó <laughs> biết đâu ấy người ta lại bảo là thôi giữa tháng em bận lắm có gì em tham dự cái lớp cuối cuối tháng à, đấy là được còn thì năm thua là người ta lại từ chối tư vấn khách hàng thế nhỉ và ờ, tư vấn tuyển dụng thế thôi có thể được có thể chưa được nếu mà người ta đồng ý rồi thì ok lúc này là mình tiến hành các bước tiếp theo rồi hướng dẫn cho làm hồ sơ để đưa vào lớp được rồi phỏng vấn các thứ rồi còn nếu như mà người ta chưa đồng ý người ta từ chối mà cái câu từ chối phổ biến nhất của ứng viên là câu gì <laughs> khách hàng thì câu từ chối phổ biến là tiền có không đúng không ứng viên thì phổ biến ừ, cái câu từ chối là em bận lắm em không có thời gian hoặc là uh, em sợ mình không làm được đấy thì loanh quanh mấy cái câu đấy thôi chứ nói thật cùng lắm là có thêm cái câu của, của, của ứng viên nữ là chồng em nó cấm em đi làm nó giết thế thôi à, <laughs> thế thì loanh quanh mấy cái câu đấy thôi thế thì nếu như mà mình cái câu mà mình mình chốt là gì ạ à? em đi tham dự lớp tức là gì à? đầu tháng luôn nhé hay khóa giữa tháng thì thì rất nhiều khả năng họ sẽ từ chối bằng một cái câu đó là gì ạ à? em thấy mình không có khả năng hoặc là một cái câu là gì em bận lắm không có thời gian đấy thì ứng viên người ta sẽ từ chối như vậy thế thì lúc này mình làm gì người ta từ chối có nghĩa là chưa được mà thôi trong cuộc đời được thì được mà chưa được thì sao thôi à <laughs> nguyễn hoa bảo thôi à thôi là thôi thế nào <laughs> thì tiếp tục chỉ sợ lại thôi <laughs> được thì được mà chưa được thì tiếp xử lý từ chối à, à, xử lý đừng xử lý xử lý sợ lắm lý thằng nào ghét thì mình xử lý nó mình hóa giải từ chối đi đúng không mình giải tỏa băn khoăn cho họ à, thế thì rất đơn giản là lúc này mình đã nhắn một cái tin à, mình đã nhắn một cái tin đang online mà <laughs> đúng không đang online mình nhắn một cái tin đó gì ạ à? anh biết là em còn băn khoăn hầu như trước khi quyết định thì ai cũng thế phát ạ à. để anh chia sẻ thêm với em video này anh tin là em sẽ thêm động lực đấy đừng bỏ qua có khi tiếc em ạ à. đó thế thì bây giờ là cái lúc mà mình chia sẻ cái video thứ hai là cái video để hóa giải cái lời từ chối để mà giải tỏa băn khoăn của ứng viên thì anh mời các anh chị sẽ xem cái video thứ hai đó chính là video hóa giải băn khoăn từ chối của ứng viên xin mời các anh chị xem video này chân trừ trì hoãn chưa quyết định Bây giờ thì bạn đang chần chừ và đưa ra lý do trì hoãn, chưa muốn trở thành tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi để bạn có thêm động lực và đi đến sớm quyết định. Thứ nhất, bạn cho rằng mình không đủ khả năng. Cuộc sống đã chứng minh, yếu tố quan trọng nhất để thành công là thái độ tích cực và lòng quyết tâm, chứ không phải là năng lực hay trình độ. Về kiến thức và kỹ năng, thì bạn sẽ được đào tạo và hướng dẫn trong các chương trình huấn luyện, các buổi chia sẻ của công ty, hỗ trợ tư vấn trực tiếp bởi cấp quản lý, người tuyển dụng của mình và bằng việc tham dự các khóa học với các giảng viên, diễn giả. Đồng thời hiện nay có khá nhiều những cuốn sách hữu ích về bảo hiểm mà bạn có thể đọc và làm theo. Trong thực tế, có rất nhiều tư vấn viên thành công đỉnh cao với nghề tư vấn bảo hiểm nhưng lại có xuất phát điểm bình thường về kiến thức và kỹ năng. Lý do chính để họ tỏa sáng là nhờ tự tin, quyết tâm, chăm chỉ và kiên trì. Người khác làm được thì tôi tin bạn cũng có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn. Thứ hai, bạn cho rằng mình không có thời gian. Hầu hết chúng ta sai lầm khi nói tôi không có thời gian bởi một chân lý không bao giờ thay đổi là ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày như nhau. Vấn đề là mình đang ưu tiên thời gian cho việc gì mà thôi. Tại sao nói không có thời gian để làm nghề tư vấn bảo hiểm mà bạn lại nhiều thời gian xem TV hết phim này tới phim khác, lướt web để quan tâm đến những chuyện vô bổ, đếm like trên Facebook bất kể khi nào, chat chít hàng giờ không biết chán. Nếu như vậy là bạn đang thừa thời gian chứ không hề thiếu. Nghề tư vấn bảo hiểm đâu có quy định là bạn phải tư vấn 8 giờ mỗi ngày, đâu có yêu cầu theo giờ cố định bạn hoàn toàn linh hoạt để sắp xếp phù hợp với công việc và cuộc sống của mình. Hơn nữa, bạn có thể tư vấn khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Vì thế, nghề này phù hợp cho cả người bận rộn. Ngày nay, công nghệ đã được sử dụng rất nhiều trong hoạt động tư vấn hàng ngày như các ứng dụng trên thiết bị thông minh cầm tay, đặc biệt là những video tư vấn từ xa có thể giảm từ 50 đến 80% thời gian, công sức và cả tiền bạc cho bạn trong tư vấn bảo hiểm. Điều quan trọng hơn nữa mà tôi muốn chia sẻ với bạn rằng chúng ta chỉ được sinh ra một lần trong đời thì tại sao lại không dành thời gian để phát triển với nghề nghiệp có nhiều cơ hội và ý nghĩa cho bản thân, cho cộng đồng. Đừng lãng phí thời gian, đừng phí phạm cuộc đời mình nữa. Thứ ba, bạn cho rằng nhiều người không có nhu cầu bảo hiểm. Thực ra không đúng, bởi thống kê hàng năm cho thấy mới chỉ dưới 10% người dân Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ và thực tế năm nào cũng vậy tốc độ tăng trưởng của bảo hiểm nhân thọ năm sau so với năm trước đều từ 25 đến 30%. Quan điểm người Việt đã thay đổi từ nên sang cần, thậm chí cần phải có bảo hiểm nhân thọ. Các tập đoàn tài chính bảo hiểm lớn đều thấy rõ Việt Nam là một thị trường tiềm năng hàng đầu thế giới nên đã đầu tư nhiều triệu đô la Mỹ để phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Còn nếu bạn cho rằng bảo hiểm là trò lừa đảo thì không đúng bởi các công ty bảo hiểm đều được chính phủ Việt Nam xem xét, phê duyệt, cấp phép và quản lý toàn diện, được Quốc hội ban hành luật kinh doanh bảo hiểm để hoạt động, được Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính quản lý giám sát thường xuyên thì không thể nói là lừa đảo được. Nếu bảo hiểm nhân thọ là lừa đảo, thì tại sao lại tồn tại và phát triển được hơn 400 năm qua trên thế giới và hơn 20 năm qua tại Việt Nam mà lại còn được nhận huân huy chương cùng nhiều bằng khen của chính phủ, của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Bạn đừng nghe đồn thổi mà hãy trực tiếp vào làm nghề tư vấn bảo hiểm sẽ thấy bảo hiểm nhân thọ lợi ích tốt đẹp và ý nghĩa như thế nào. Thứ tư, bạn cho rằng người thân của bạn không đồng ý. Đây không phải chỉ là vướng mắc của riêng bạn. Có rất nhiều tư vấn viên bảo hiểm khi bắt đầu đến với nghề cũng gặp chuyện này. Thế nhưng họ đã thuyết phục người thân và quan trọng nhất là họ quyết tâm để có nghề, có nghiệp tốt hơn, có thu nhập cao hơn, có cuộc sống chất lượng hơn nên họ vượt qua mọi rào cản. Bạn thay đổi là tốt hơn cho bạn và cho cả gia đình. Bạn đến với một nghề nghiệp với những giá trị ý nghĩa tốt đẹp được pháp luật thừa nhận thì tại sao lại vì ý kiến của người khác mà dừng bước? Người có ý định ngăn cản bạn liệu có thể đem lại cho bạn những điều, những thứ mà bạn mong muốn không? Cuộc sống của bạn tương lai của bạn thì bạn hãy tự quyết định. Mỗi chúng ta không thể trở thành một con rối trong cuộc đời giật dây bạn ạ. Có những trường hợp, phụ nữ bị chồng ngăn cấm không cho đi làm công việc này, nghề nghiệp khác với lý do là thương vợ, sợ vợ vất vả. Thế nhưng, thương yêu mà bắt ở nhà, cho ăn uống, không được ra ngoài, không được mặc đẹp, không được phát triển để khẳng định bản thân, không tạo ra giá trị của mình thì khác nào yêu quý một con chim rồi bắt nó nhốt vào lồng, không cho bay nhảy gì nữa. Đó không hẳn là tình thương yêu mà có khi lại là sự cầm tù thì sao? Hay là chẳng có ai ngăn cản bạn mà chính bạn lại đang giam hãm cuộc đời mình? Thứ năm, không thấy thích làm công việc này. Nếu bạn cho rằng mình không thích làm tư vấn bảo hiểm thì bạn thích gì trong số những điều này? Có thu nhập cao, mua được ô tô, mua được nhà đẹp, báo hiếu chú đáo cho cha mẹ, chăm sóc gia đình với mức sống tốt hơn, luôn có số dư hàng trăm triệu trong tài khoản và ngẩng mặt lên với bạn bè. Mong bạn thật chân thành tự trả lời xem mình muốn có được điều nào. Nếu bạn thấy rằng điều nào cũng thích, cũng muốn cả, thì tại sao lại chần chừ khi cơ hội thu nhập cao, cơ hội phát triển bản thân, cơ hội gây dựng doanh nghiệp riêng đang nằm trong tay bạn? Hãy nắm nó, đừng để cơ hội trôi qua mất. Một công việc nhàn hạ, dễ làm mà vẫn được trả nhiều tiền, được tưởng thưởng, được thăng tiến. Có những gì mình muốn là điều không có trên đời này bạn ạ. Thực chất, tư vấn bảo hiểm là một trong những nghề có tính nhân bản nhất trong cuộc sống, giúp con người an toàn tài chính, vẹn tròn trách nhiệm và tình yêu với gia đình của mình. Người tốt như bạn thì sẽ chẳng có lý do gì mà không thích một nghề nghiệp hợp pháp giúp ích cho xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ và tươi đẹp hơn, đúng chứ bạn? à, các anh chị thưa các anh chị là như vậy là các anh chị thấy rằng là rõ ràng là gì ạ với chỉ tức là gì ạ một video thôi mà các anh chị đã có thể là hóa giải được cho ứng viên rất là nhiều những cái lời từ chối và những cái điều băn khoăn của ứng viên thì nói thực sự anh chị nhiều lúc là mình gặp ứng viên trực tiếp chưa chắc mình đã giải quyết được như vậy đâu tất nhiên là an xin nhắc lại với anh chị một lần nữa là không có một cái công cụ nào tốt bằng chính mình gặp nhưng nếu như mình biết kết hợp giữa cái việc mình gặp trực tiếp và mình gửi những cái video hay cho ứng viên cái khả năng thuyết phục nó sẽ tốt hơn còn nếu như trong cái quá trình mà mình chưa gặp được trực tiếp thì video nó chính là cái công cụ để thay thế cho cái cuộc gặp trực tiếp cho mình thế như vậy là hai cái video vừa rồi là hai cái video đầu tiên mà mình gửi cho ứng viên thì mỗi một cái video nó cũng chỉ khoảng độ 5 đến 6 phút thôi các anh chị ạ nó trong cái phạm vi đó khoảng đó thì các anh chị thấy rằng là chúng ta đã giúp ứng viên thấy được cái lợi ích năm lợi ích trong nghề tư vấn tài chính bảo hiểm và hóa giải năm đều băn khoăn từ chối sau khi mà ứng viên đã xem cái video là hóa giải từ chối rồi thì mình lại chốt một lần nữa các anh chị lại chốt một lần nữa đó mình lại chốt đó chính là mình chốt gì ạ một cái câu là gì ạ chắc là phát đã quyết tâm rồi nhỉ ngày mai anh mời em đến văn phòng công để tham quan và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng nhé đó hoặc là một cái câu chốt khác phát ơi chắc là em đã gì ạ quyết tâm rồi nhỉ em chuyển cho anh cái uh, hình chụp căn cước công dân đó để mà anh thì làm cái hồ sơ cho em để em được tham dự lớp huấn luyện đó thì một cái câu đề nghị như vậy nếu như mà cái người ứng viên người ta chụp à, cái căn cước người ta gửi mình thì điều đó có nghĩa là mình đã có cơ hội tuyển được người đó cứ sau khi hóa giải từ chối là mình phải chốt nào lại năm ăn năm thua được thì được mà chưa được thì sao ạ à? lúc này là thôi chưa chưa đừng thôi nhá chúng ta còn phải tiếp tục nữa ít nhất phải ba keo đó ba keo thì mèo mới mở mắt thế thì nếu như mà ứng viên mà đồng ý rồi thì tốt còn nếu như không người ta lại lại từ chối thí dụ người lại từ chối là gì anh ơi cứ để em từ từ em còn suy nghĩ đã khi nào em sắp xếp được thì em sẽ chủ động liên hệ với anh đó ok chúng ta đã bao giờ gặp ứng viên từ chối câu như này chưa nghe quen nhỉ nhiều lắm đúng không ờ, chị Lan ơi cứ từ từ có gì là để em suy nghĩ đã có gì thì uh, em liên hệ với chị sau nhá đó ứng viên lại từ chối như vậy thôi thì thực ra thì mình cũng không thể nào mà chắc chắn mà không thể đè cổ họ ra để mà tuyển được đúng nào chỉ có cái là tiếp tục động viên kích lệ thôi anh chị ạ à, vậy thì mình làm thế nào trong lúc này thì mình sẽ tiếp tục nhắn một cái tin cho họ để động viên thúc đẩy đó là gì ạ à? hát ơi có thể em đang muốn lựa chọn thời điểm tốt nhất Em sẽ biết khi nào nên khởi nghiệp sau khi xem xong cái video rất ngắn này. Xuất phát sớm, thành công nhanh em ạ. À. Đó. Thì cái video thứ ba là cái video cuối cùng. Mình đừng gửi nhiều quá, ba cái này <laughs> là là là đủ lắm rồi. Thì cái video này nó không dài đâu. Cái video này chỉ khoảng độ 2 phút, thậm chí là dưới 2 phút, hơn một phút được anh chị, ngắn cực kỳ luôn, rất ngắn. Bởi vì bây giờ mà lại gửi cho ứng viên xem một cái video là em cố gắng xem cái video độ 6 phút này nữa thì người ta không xem đâu các anh chị ạ đó, không xem được và bây giờ để chốt lại thì ngắn thôi em xem thêm cái video hơn một phút này nữa thôi là em biết lúc nào là thời điểm tốt nhất để mà mình khởi nghiệp xuất phát sớm thành công nhanh em ạ à. đó thế là mình sẽ gửi cái video thứ ba là cái video khi nào khởi nghiệp là tốt nhất mời các anh chị xem video này rất ngắn để ứng viên cũng mình của mình cũng thấy rằng nó rất ngắn thì chúng ta không nên gửi video dài Khi nào là thời điểm khởi nghiệp tốt nhất? Bạn cần tăng thu nhập cho mình. Bạn muốn chăm sóc tốt hơn cho gia đình. Bạn muốn có tiền để tiết kiệm cho tương lai. Thế nhưng, bạn lại chưa muốn bắt đầu khởi nghiệp với bảo hiểm nhân thọ là sao? Bạn hãy tự hỏi mình xem là khi nào thì mới muốn có nhiều tiền? Lúc cha mẹ vẫn còn, khi con cái còn nhỏ, lúc bản thân còn trẻ, hay càng sớm càng tốt? Tôi tin rằng đã có câu trả lời chính xác nhất với mình. Vậy sao vẫn chưa quyết định ngay? Theo bạn, chúng ta nên già rồi thì mới giàu hay là giàu rồi mà chưa già? Bạn đồng ý rằng còn trẻ mà đã giàu có rồi thì sẽ sung sướng hơn. Thế sao chưa bắt đầu? Cơ hội công bằng với mọi người bạn ạ. Nhưng có kẻ lạnh lùng từ chối, còn có người lại nồng nàn đón nhận. Tôi tin, lúc này bạn đã quyết tâm hơn bởi xuất phát sớm thì khả năng về đích sẽ nhanh hơn và thành công là không chỉ hoãn. Rồi thưa các anh chị, một cái câu uh, cuối cùng để chốt lại cái video này đó là thành công là là không chỉ hoãn thưa các anh chị. Vậy thì chúng ta gửi cái cùng này đó. Sau đó mình lại có một tin nhắn để chốt hạ một lần cuối cùng nữa. Ví dụ đó là gì ạ? À? Nói thật với em là không phải ai anh cũng cố gắng thuyết phục thế này đâu nhưng anh thấy em là người có tố chất tốt và anh tin em sẽ phát triển với nghề này mai giờ nào em có thể đến à, tức là mình mình hỏi ứng viên ngày mai giờ nào có thể đến văn phòng đấy à, có thể đến với gì ạ à? với mình đó à, à, em à, tức là chị nói thật với em nhé không phải người nào chị cũng kiên trì như này đâu chẳng qua là chị thấy em là người có tố chất tốt và chị tin đấy là em sẽ phát triển được cho nên chị cố gắng thuyết phục em Ôi, ngày mai giờ nào đến gặp chị? Đấy, cố gắng là mình đừng có đừng có đến gặp ứng viên nhá. Chứ tốt nhất là để ứng viên họ đến gặp mình ấy chị ạ. Ờ, thì nếu mà chúng ta cứ lọ mọ suốt ngày đi đi gặp họ ấy là sau này nói thật sự với các anh chị là gì ạ? Họ thấy rằng mình quá cần họ, tất nhiên mình cần thật nhưng mà mình phải phải làm cái cách nào để thu hút được họ mà họ đến với mình mong các anh chị là tư duy những cái phương pháp tốt hơn để mà chúng ta hút được ứng viên thì ba cái video vừa rồi một là gì ạ lợi ích của nghề tư vấn bảo hiểm hai là hóa giải những điều băn khoăn từ chối của ứng viên và ba là gì thời điểm nào khởi nghiệp là tốt nhất đó chính là cái bộ video để giúp chúng ta là tuyển dụng ứng viên online thưa các anh chị bộ video này được kèm theo cái bản hướng dẫn sử dụng để các anh chị biết là gì ạ lúc nào thì dùng cái video thứ nhất lúc nào thì dùng cái video thứ hai và trước khi gửi mỗi một cái video như vậy cho ứng viên thì mình nhắn tin là nhắn cái tin gì như thế nào nó có một cái hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết nó giống như là mình mua một cái lọ thuốc ấy nó phải có cái toa để hướng dẫn cho mình đó thì các anh chị đừng đừng sợ là mình không dùng được Đấy, thật sự nó rất dễ dùng nó dễ hơn một cái cuộc gặp trực tiếp vô cùng các anh chị tất cả đã chuẩn bị sẵn hết rồi vậy thì vấn đề ở đây An Diên được chia sẻ tiếp với các anh chị như thế này có những người hỏi là gì ạ thế nếu mà sau khi mà mà gửi ba cái video đó rồi mà người ta vẫn từ chối thì làm thế nào ờ, anh chị có lo điều này không chuyện đó là bình thường từ chối là việc của khách hàng và việc của ứng viên nó là việc của họ còn thì tìm cách để tiếp tục thuyết phục là việc của việc của mình đó. cho nên là chẳng có gì mà chúng ta phải bất ngờ với cái điều đó cả xin thưa là các anh chị uh, có tức là những cái cơ hội tốt tại đây chi lai tại nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ là vì chúng ta còn được lời từ chối lúc nào mà chúng ta cứ thống nhất với nhau một lần nữa đi lúc nào hết lời từ chối thôi mình giải nghệ mình làm việc khác cho nên là chúng ta cũng đừng phải lo lắng quá về điều này thế nhưng mà với các người ứng viên một cái từ chối tiếp thì, thì thì chúng ta làm gì là cái thứ nhất đấy là cũng đừng vì thế mà thôi kiềng mặt nhau ra đúng không nhiều lúc kể cả khách hàng như vậy ứng viên vậy có nhiều người nghiệp dư lắm ờ, sau khi mà tư vấn cho khách hàng hay tư vấn cho ứng viên mà người ta không không không theo ý mình thế là thôi nhá thì đấy tức là gì à tôi nói với, với cô những cái điều tốt như thế mà cô không nghe tôi thôi từ nay thì đừng có, có bạn với bè gì nữa quên nhau luôn <laughs> thế là dại rồi mình mất <laughs> một người bạn rồi đó. <laughs> cho nên là nếu mà người ta chưa nghe được mình thì thôi bảo tôi được rồi không sao chúng mình vẫn là bạn của nhau bình thường lúc nào mà gì á bạn uh, tính toán lại thì chúng ta tiếp tục nên mình vẫn cứ giữ cái mối quan hệ thân thiết như là gì ạ như bình thường không vấn đề gì cả đó là việc thứ nhất phải làm việc thứ hai là thi thoảng mình nhắn tin hỏi thăm chia sẻ động viên đó. Ờ, thỉnh thoảng được đi du lịch nước ngoài được vinh danh <laughs> được đi huấn luyện chuyên nghiệp chụp mấy cái hình check gửi uh, <laughs> chào người đẹp hôm nay tớ đang ở chỗ này <laughs> chào người đẹp đây là cái cúp của tớ trong quý này đúng không Ờ, hay là thỉnh thoảng cái ờ, tinh tinh là ờ, thu nhập gửi về <laughs> chia sẻ là gì ạ hôm nay cà phê nhé tớ khao <laughs> rủ thêm mấy đứa nữa vì tháng này <laughs> được khách hàng ưu ái doanh số cao quá thu nhập nhiều đấy là mình thỉnh thoảng mình vẫn chia sẻ như vậy để mà tìm cái cơ hội mà tiếp tục nếu như mình muốn tuyển cái người đó đúng không đó là cái việc thứ hai và cái việc thứ ba ấy là nói thật các anh chị là gì ạ mình phải kiên trì với nghề chứ cũng đừng phải cắm đầu và mất thời gian với một ứng viên à, bởi vì chúng ta còn nhiều ứng viên khác không mình thiếu gì người để tuyển à, đồng ý là mình kiên trì nhưng kiên trì với nghề chứ không phải là cứ đào mãi cái chỗ mà không thể đào nổi à, thì mình lại mất cơ hội với những cái chỗ khác cho nên còn rất là nhiều ứng viên vẫn chưa được mình tuyển rất nhiều người à, thưa anh chị mà an xin xin nhắc lại các anh chị này giống như chiều nay hôm nay thì an đang trong cần thơ sáng nay thì uh, an làm việc ở trà vinh chiều nay an về cần thơ sáng mai anh vẫn làm việc Cần Thơ và chiều mai anh về Hà Nội thì sáng nay anh cũng nói chuyện với các bạn ở Trà Vinh với Cần Thơ là gì là về chịu khó chúng ta đến gặp khách hàng cũ cái thật các anh chị đã nhắc lại là một lần nữa là gì ạ? sự nghiệp có vững vàng hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc chúng ta chăm sóc khách hàng à, chăm sóc khách hàng vững vàng sự nghiệp và đến gặp khách hàng cũ các anh chị nha nhất là những cái thời gian dịch bệnh như thế này mình phải quan tâm mình nhắn tin là chị ơi gia đình khỏe cả chứ đó hay là mình có cái hộp khẩu trang <laughs> nào thì mình uh, ship mình tặng hay là lọ uh, <laughs> rửa tay rửa tiết nào thỉnh thoảng mình ship mình tặng đó mình gửi một tin nhắn quan tâm người ta giữ gìn sức khỏe chị nhé để uống thêm vitamin C cái gì gì đó có phải là, là mình phải quan tâm đó. còn có điều kiện thì mình đến mình thăm hỏi khách hàng cũ nó có ba cái lợi ích mới một là mình sẽ có cơ hội ký thêm được hợp đồng mới đó. vì đa số khách hàng của mình mới có mấy hợp đồng mới có một hợp đồng đúng thế nào ok gia đình người ta phải cần thêm hai thêm ba thậm chí thêm bốn nữa à, cho nên là thăm khách hàng cũ có thêm hợp đồng mới thứ hai là xin được lời giới thiệu mới và thứ ba là gì ạ à? tuyển được tư vấn mới các anh chị ạ nhá và nhân đây an cũng xin được nhắc các anh chị là gì đừng có nghe chỗ nào người ta xui dại ôi sang chỗ bên tớ là không cần phải đi tìm khách hàng nhá khách hàng bên này có sẵn nhá ừ, cứ thế mà khai thác nhá. thật với anh chị là gì ạ à? hôm nay an cũng gì ạ à? lại hỏi hôm nay an cũng lại hỏi một cái bạn ở Cần Thơ là có bao giờ nhận được cái tin thế không có em được tức người ta chào mời nhiều lắm thế bây giờ anh hỏi em như thế này anh cũng hỏi các anh chị luôn nếu như bây giờ mình được một người nào đó cung cấp cho mình một cái danh sách khách hàng 100 người toàn những người mình có quen biết gì không có thì gật đầu không thì lắc đầu quen biết gì không không đúng không mình chẳng biết họ họ chẳng biết mình thì bây giờ 100 cái người mà gì mình chẳng biết họ họ chẳng biết mình mình thử gọi điện là <laughs> dạ, em là tư vấn viên tài chính chuyên nghiệp xuất sắc nhất của công ty bảo hiểm <laughs> đây chi lai em muốn xin chị cuộc hẹn để tư vấn giải pháp tốt nhất họ bảo sao rồi dạ thần kinh đừng có làm việc đó. thế là đừng có nghe xui mình là sang đây không cần tìm khách hàng bên này có sẵn data đi mua đi săn danh sách khách hàng về do đó thì làm sao mà tư vấn nổi ơn chả các anh chị xem người thân người quen của mình nên thân thiết là như con cháy cắn đôi thế cần tư vấn còn đắp đầu quẩy quậy hướng chi người lạ đồng ý không ờ, cho nên cái, cái cách phát triển khách hàng tốt nhất các anh chị nhé là là chúng ta tự phải biến người lạ thành người quen nhân đen nói luôn phải biến người lạ thành người quen xong quen rồi thỉnh thoảng gặp gỡ cà phê cà pháo kể cả họ có biết mình làm bảo hiểm ấy thì mình cũng không cần phải tư vấn vội chứ nên thật bây giờ gặp hai phát tư vấn bảo hiểm mới thất bại ngay ờ, khởi biến lạ thành quen đã ờ, quen thành thân thân rồi bắt đầu thì là mình mới chia sẻ dần dần ờ, thì mình phải gieo mình gieo phải ươm mà mình phải phải phải, phải như người nông dân này, phải phải gieo trồng về trồng trọt đã sau này mới gặp thì bây giờ là suốt ngày săn bắn hái lượng nên là không chịu gieo với chồng thì đến lúc mà <laughs> săn bắn hái lượng hết rồi thì lấy đâu mà phát triển nghề nghiệp thế cho nên đấy mình phải mình phải biến lạ thành quen biến quen thành thân rồi biến thân thành khách hàng và khi họ là khách hàng rồi mình phải chăm sóc phục vụ cho tốt để từ một khách hàng ra thêm gì ạ năm ra thêm 10 khách hàng đấy mới là cái cách phát triển khách hàng tốt thì nhân nên nói thêm cái điều đó khuyến mại thêm cho cái đoạn vừa rồi đó, thì còn thì nói thật là gì ạ cứ bắt đầu là gì ạ lập một cái trang facebook này hay đưa lên cái thứ câu khách hàng trên mạng xã hội có đấy <laughs> sẽ sẽ có ngày có người nhắn tin là gì ạ à? tớ đang rất thích tham gia bảo hiểm nhân thọ đến đi tớ ký hợp đồng lớn luôn <laughs> đến là thấy là <laughs> mới bị bảo hiểm nghèo vừa đi khám về cho ờ, nên là gì thôi các anh chị nhớ là cái cách mà anh xin nhắc lại là phải phải chăm sóc khách hàng thật là tốt thì mình mới phát triển được cái sự nghiệp của mình và chăm sóc khách hàng tốt đấy thì cái không chỉ là cái cơ hội bán mới mà cái cơ hội tuyển mới nó rất là tốt đó thế thì nhân đang nói thêm như vậy để các anh chị là gì ạ nếu như mà mình gửi ba cái video này rồi mà ứng viên vẫn từ chối thì đó là cái chuyện bình thường nhá không có vấn đề gì cả mình vẫn còn nhiều người khác